trong cái bài um, giảng ngày hôm qua trong cái bài giảng ngày hôm qua um, cho cái lớp uh, ờ, intensive Đức tôi có um, các vị có nghe rõ không nghe thưa ờ, nghe dạ, rõ trong cái lớp giảng ngày hôm qua Bình Đức tôi có nói đến một cái vấn đề đó là um, xưa giờ đó mình uh, mình à, mình mình tách rời à, tách rời à, bốn đế ra thành bốn phần khác nhau mình định nghĩa là khổ đế là tất cả nỗi khổ ở đời thông thường thông thường định nghĩa như vậy khổ đế là tất cả nỗi khổ ở đời ờ, tập đế tức là tham ái rồi diệt đế là niết bàn đạo đế là bất chánh đạo nhưng mà trong cái bài giảng ngày hôm qua đó thì tôi trích dẫn lời ngài sẽ là phất ngài xác định cho chúng ta một điều đó là tất cả mọi hiện hữu ở đời là khổ dầu đó là phiền não hay là công đức cũng là khổ cái hình hài ừ, của một cái chúng sanh phàm phu ừ, bé mọn cách mấy cho đến cái cái cái cái, cái kim thân 32 hảo tướng của vị chánh đạo giác ừ, cũng có điểm giống nhau đó là điều là khổ hết có cái cái khổ màu hồng có cái khổ màu đen chỉ vậy thôi có cái khổ nhưng mà nó màu hồng nó thơm phức còn cái thì nó màu đen mà nó nó khó ngửi chỉ vậy thôi chứ tất cả đều là khổ tất cả đều là những đóa hoa mọc ở trong cái nhà tù tất cả đều là những đóa hoa mọc ở trong bệnh viện tất cả đều là uh, đóng tro tàn trong một căn nhà đang cháy ừ, chỉ vậy thôi nhưng có một điều thì uh, cái sắp vải bằng lụa đó, thì trước khi mình nó thành tro đó thì mình biết nó êm nó mát đắt tiền à, còn cái cái cái sắp vải bố à, vải gai đó, thì trước khi mà nó giải thành tro đó thì ờ, rẻ tiền nó thô ráp sành sùi khó mặc khó xài chỉ vậy thôi chứ khi đã thành tro là tất cả giống nhau đây là lý do vì đâu mà ngài sẽ là Phật nói rằng tất cả mọi hiện hữu là khổ nhưng mà không phải ngài nói riêng một mình ngài mà Đức Phật cũng nói như vậy à, trong pháp cứu Đức Phật dạy rằng tất cả các hành đều là vô thường hành tức là hữu vi tức là mọi hiện hữu mọi hiện hữu đều là khổ mọi hiện hữu đều là vô ngã mọi hiện hữu đều là vô thường thì mình mới tổng hợp lại các cái Phật ngôn trong kinh điển thì mình thấy rằng thì ra là đôi xưa giờ đa phần phật tử mình là hiểu sai hiểu sai cái bốn đế à, thì cái khổ đế đó, nó bao gồm tất cả mọi hiện hữu trong đó cái bản thân cái tâm cái tham ái đó bản thân nó nó cũng là khổ nhưng mà sư dĩ đó, mà được đức phật tách riêng ra người gọi nó là tập đế đó là bởi vì nó vừa là khổ đế mà nó cũng vừa là tập đế thì trong kinh nó đưa ra ví dụ giống như cây mía ngày hôm qua tôi có nói cũng là cái cây mía mình nó là cây mía tức là tính từ trên đọt tính xuống tới gốc nhưng mà trong cái cây mía đó, nó có cái mắt cái mắt đó là mình đem mình trồng được yeah, à, cái phần cái cái lóng giữa đó là mình chỉ có ăn thôi chứ mình không làm ăn được gì làm gì cái lóng hết đó. nhưng mà muốn trồng thêm cái mía mới là phải lấy cái mắt thì ở đây cũng vậy cái tập đến giống như cái mắt mía vậy đó nó nằm ở trên cây mía nhưng mà nó là cái phần mà để nhân ra nhân giống ra những, những cái cây mía khác thì cái khổ đế cũng vậy cái tập đế cũng vậy cái tập đế bản thân cái tham ái nó cũng nằm ở trong cái biển khổ nhưng mà nhưng mà nó có một cái tác dụng là có thể tạo ra một cái khổ mới cho nên nó được gọi là tập đế đó. còn rồi cái đạo đế là bất chánh đạo thật ra nó cũng là khổ ừ. sự có mặt nó là khổ à, nói nói mà rốt ráo đó hệ nó có sanh có diệt là là có khổ à, khổ đây không phải là feeling không phải là là khổ trên cảm giác mà khổ trên tính, tính chất tính chất của nó là nó không có bệnh thì cái không bệnh nó chính là vô thường mà cái bản chất cái vô thường nó chính là được đức Phật gọi là khổ khổ đây có nghĩa là cái gì đó nó bất trắc nó bất toàn thì nó gọi là khổ unsafety chứ còn mình hiểu khổ là suffering là pain nó là nghèo lắm mà nó này mà cái này nó là unsecure hoặc là nó là unsafety thì cái đó được gọi là bất trắc bất toàn cái đó nên là cái khổ ở mức cao cấp ở cái mức rốt ráo nha như vậy thì tôi chỉ nhắc lại cái nội dung cái bài giảng ngày hôm qua mà thôi nha. có nghĩa là bác chánh đạo cũng là khổ nhưng mình người nào mà theo đúng cái con đường này thì sẽ ra khỏi cái biển khổ cũng giống như cũng con đường đó nhưng mà mình quay lưng về phố ngó đưa mặt vào rừng thì đó chính là con đường vào rừng nhưng nếu mình đưa mặt về phố mà xoay lưng về phía rừng á, thì có nghĩa là đó là con đường đi ra khỏi rừng chỉ vậy thôi à. khi mà sáu căn biết sáu trần mà bằng cái tâm phiền não thích và ghét có nghĩa là lúc đó mình đang đi vào rừng sanh tử còn khi mà sáu căn mà biết sáu trần bằng chánh niệm bằng trí tuệ đó thì lúc đó mình đang xoay lưng với sanh tử mà mình đang nhìn về mình đang nhìn về về giải thoát nha nhớ rồi thì đó là nội dung intensive ngày hôm qua tôi giảng cho cái lớp mình đức còn bây giờ mình giảng cho đại chúng nó popular hơn sáng nay tôi nói cái gì sáng nay tôi muốn nói đến đề tài kỳ trước đó, tôi đã giảng đề tài đầu tiên là đề tài mạt pháp đề tài thứ hai tuần rồi tôi giảng đó là chánh tính và mê tính thì sáng hôm nay đó tôi lại giảng vào cái đề tài là đọc gì và tại sao đọc gì và tại sao what và why đọc đọc cái gì và tại sao đọc cái đó không đọc cái gì và tại sao không đọc cái đó và cái đó tôi cho rằng đây là một cái chuyện rất là cần thiết cho đa phần phật tử không? tại mình nên đọc cái gì và tại sao không nên đọc cái gì và tại sao ừ. sáng nay mình sẽ bàn gì đó thì hồi nãy tôi nói rồi toàn bộ thế giới thì nó là khổ cái sự có mặt của một vị chánh đẳng giác cũng là khổ sự có mặt của một cái con côn trùng cũng là khổ nhưng mà một cái khổ đó nó thơm phức và nó màu hồng nó lấp lánh lung linh còn một cái khổ thì nó đen xì à, mà nó mà nó, nó khó ngửi lầy lụa trơn nhớt chỉ vậy thôi nha chứ cái nào là khổ hết thì các vị biết trong một cái căn nhà đang cháy đó thì sập cách mấy cũng cháy mà nó dơ nó hôi cách mấy nó cũng cháy à, cuối cùng thì nó chỉ là đóng tro tàn giống nhau nha nhưng mà trước khi nó cháy đó thì cái này là giá trị nè cái này là nó giá trị là người ta tính bằng từng gram nè từng mét vuông nè từng phân vuông là cái giá trị nó tính bằng từng phân từng mét từng ký từng ounce không? còn cái kia là coi như là nó đẻ rề rề à, mà nó hôi hám xấu xí nhưng mà tất cả những cái đó khi mà nó đã cháy rồi thì nó có điểm giống nhau nghĩa là đều là mồi lửa và kết thúc là một đống trò tàn chờ gió cuốn đi nha Đấy. ở đây cũng vậy à, tất cả đều là khổ nhưng mà có một điều đó ở trong cái khổ đó chúng ta có hai thái độ sống cái đó thái độ thứ nhất là chúng ta giải quyết cái khổ này bằng cách là đi tìm đến một cái khổ khác đó chính là sanh tử này còn trong khi đó cái con đường giải thoát là gì là cũng mang cái thân khổ này nè nhưng mà người ta chọn một cái con đường không có quay lui không có quay lui chọn một con đường mà xoay lưng với trầm luân thì đó là con đường giải thoát cũng sáu căn đó mà mình nhìn mình ngắm à, mình nhìn mình ngắm nó mà bằng cái thích bằng cái ghét bằng cái phân biệt đó là đó là chúng ta đang xoay lưng lại với giải thoát mà đang là hướng mặt về sanh tử cũng cái thanh nghe cái nhìn cái ngửi đó mà chúng ta đón nhận nó bằng chánh niệm bằng trí tuệ bằng hiểu biết bằng nhận thức không thì cái đó chính là chúng ta đang là quay mặt đang xoay mặt về giải thoát mà đang xoay lưng về sanh tử nha Đó, nhớ cái chuẩn nó như vậy và trong cái cõi trầm luân ấy trong cái cõi trầm luân ấy chúng ta do cái tiền nghiệp của nhiều đời không? tiền nghiệp đây nó gồm có thiện nghiệp và ác nghiệp Đấy. rồi cộng với khuynh hướng tâm lý đó. rồi cộng với môi trường sống hiện tại cho nên mỗi người có một cái tâm tư tình cảm hoàn toàn khác nhau mỗi người có một cái chỗ thích và chỗ ghét khác nhau ngày nào chưa biết đạo thì ừ, cái thích cái ghét đó đương nhiên là nó khác nhau rồi có người thì thích ăn ngon có người thích mặt đẹp có người thích nhà cao cửa rộng có người thì thích xe đặt tiền rồi trong cái cái phụ kiện đó à, thí dụ như có người thì thích ờ, đồng hồ dây nịch mắt kiến ờ, nón rồi cà vạt có người thì họ chỉ tập trung vào sưu tập đồng hồ thôi có người họ chỉ sưu tập cái cái cái beo cái dây dây, dây nịch thôi hoặc là giày các loại giày ờ, rồi có người những những người phụ nữ thì họ thích bao nhiêu thứ là giỏ sách rồi túi sách rồi dẹp dẹp rồi khăn tròn cổ khăn quấn đầu tùm lum hết ừ, đó là ngày chưa biết đạo tới lúc biết đạo rồi biết được mọi thứ danh lợi hưởng thụ là phù du rồi thì người ta tiếp tục Ờ, tìm đến với đạo qua cái cái khác biệt của cá nhân đấy tôi nói rất là nhiều lần có người đến với đạo giờ bây giờ nãy đó giờ nãy thì mình nói bằng cái bất thiện trước hơn tức là khi mà chưa biết đạo mình sống trong bất thiện đó thì mình cái thích của mình không giống nhau cái ghét của mình không giống nhau à, à, rồi tới lúc biết đạo rồi đó thì mình tu tập hạnh lành đúng không ví dụ như là tính tấn niệm định tuệ ờ, cái niềm tin à, rồi sự tinh tấn rồi chánh niệm rồi thiền định rồi trí tuệ mình nghe nó cái tên nó giống nhau ờ, mà không cái đức tin của thằng tèo nó không giống đức tin của thằng tí là vì sao là vì cái background cái background cái basement của thằng tèo không giống thằng tí không có giống vì sao vì tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý cộng với môi trường sống hiện tại nha chính ba cái này của mỗi người không giống nhau cho nên khi biết đạo rồi thì cái thằng teo nó tới chùa đó là nó chỉ khoái đi phục vụ thôi rửa chén chùi cầu quét dọn leo trèo đục đẽo đào mương quét ờ, ống cống gì đó đó là thằng tèo nó thích rất thích cái phục vụ nhưng mà thằng tí đó nó vô chùa nó rất là thích cái chuyện gọi là nghiên cứu kinh sách để làm con mọt sách trong thư viện này nhưng mà ba có thằng tèo thì ông lại là khoái là ngồi thiền má thằng tí thì lại khoái nấu ăn các vị thấy chưa rồi cầu của thằng tí thì khóa là dính điện là cầu nguyện thấp nhang khấn vải tùm lum hết à, rồi mơ của thằng tèo thì là thích sinh xăm thí dụ như vậy các vị thấy chưa nguyên cái dòng họ của nó kéo vào chùa không mà mỗi người có một kiểu một người thì làm có một sách ở thư viện một người làm hành giả ở ừ, thiền thiền đường một người thì xuống bếp nấu ăn một người thì nhào ra đi chùa cầu quét sân một người thì leo trèo đốn cây đào đất các vị thấy chưa thấy chưa đó cho nên cũng cùng sống trong biển khổ hết nhưng mà vì ba cái thứ hành trang đó là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống không giống nhau cho nên khi mà sống bất thiện đó thì chúng ta không giống nhau Tại, cho nên không bao giờ có chuyện mà người cái mặt nó giống nhau trăm phần trăm như hai giọt nước là sai không có ngay cả hai vị Phật chánh đẳng giác đều có 32 hảo tướng nhưng một trăm phần trăm là nét mặt phải khác nhau có nghĩa là nếu chúng ta có thể nhìn thấy cùng một lúc 80 vị Phật quá khứ ờ, mà ngồi một một hàng như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng Phật Nhiên Đăng, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Câu Na Hà Mâu Ni, Phật Cụ Lưu Tôn, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca, rồi mai này là Phật Di Lạc bảo đảm một ngàn phần trăm nét mặt của từng vị khác nhau chỉ có cái người đúc tượng hôm nay đó là họ có con khuôn mà đúc tới tóc thôi Đấy. ví dụ như mình qua miếng điện mình ờ, về dân gông gặp một cái chùa họ thờ 28 thị trấn miếng tri à, mà tôi nói tượng nào cũng như tượng nấy chỉ có khác cái cái tay có vị thì à, để cái tay trước bụng trước rúng rồi hai tay ấp vào nhau có vị dơ tay ra phía trước rồi có vị thì một tay xuôi một tay dơ còn vị dơ hai tay thứ như vậy rồi y giáo thì có cái y điều Ờ, phòng y không phòng có y thì gió thổi tạt có bên trái có y thì có cái là một cái có cái tượng thì gió tạt của bên phải chỉ vậy đó giống như Việt Nam ta này cái đúc tượng ờ, Trần vua Trần Nhân Tôn Lý Thái Tổ Lý Thường Kiệt ờ, quan Trung gì cứ có một khuôn đúc rồi cái đúc cái tên ở dưới uhm đúng cái tên để cái tên là vua trần nhân tôn thì ta biết à đây là trần nhân tôn rồi để dưới là quan trung nguyễn huệ thì biết ở đây nguyễn huệ đó, Việt Nam mình còn ba cái ông Nguyễn Bỉnh Kim Nguyễn Du gì đó, đó thì cứ là cứ cái áo sửa qua sửa lại vậy thôi à, chứ còn cái mặt y chang à, hỏi sự kỳ nó tại vì người Việt hết ừ, đều là người tài hết ừ. cho nên tôi quay trở lại là vì cái căn cơ của mỗi người không có giống nhau Đấy, không giống nhau cho nên khi mà sống ác đó nó cũng ác khác nhau hai cái thằng ăn rồi đi chém người ta thằng nó thích xài mã tấu có thích nó thằng nó xài ống ống ống nước cái ống tuyếp á có thằng nó thích xài kiếm nhật có thằng nó thích xài dao găm có thằng nó lấy chai bia nó đập cho bể để nó lụi nó xoáy này mỗi thằng có một kiểu à, mỗi thằng có một kiểu rồi đó thì thì thì thì thì thì thì thì lúc tới rồi tới rồi, rồi hưởng thụ cũng vậy có người thì nó ăn thích ăn ngon người thích mặc đẹp rồi tới lúc tu cũng vậy à, trên lúc tu có người thích nên tu kiểu này người thích tu kiểu kia có người thì thích là tụ năm tụ ba chuẩn bị chờ tôi, tôi, tôi tắt cái cái cái này tôi, tôi vì quá à. thích tụ năm tụ ba tu nó mới vui à, tu nó mới vui còn có người thì thích tu mình ở trên núi đó có người tu ở phố rồi bây giờ tôi trở lại cái đề tài của mình đó chính là chúng ta nên đọc gì và tại sao rồi chúng ta không nên đọc gì và tại sao đó bây giờ bây giờ bắt đầu tôi mới kéo xiết cái đề tài vô nè chính vì cái căn cơ không giống nhau cho nên cái sở đắc cái thành tựu cái sở chứng cái điều tâm đắc của mỗi người không giống nhau ừ, có kẻ đi vào đạo tìm hiểu Phật pháp kể cả cạo đầu đắp y làm tăng ni nha mà cả đời cứ khóa làm học trò thôi cứ ăn rồi cứ kiếm của người ta cái ghi ghi chép chép ghi ghi chép chép ghi ghi chép chép có người thì họ lại bung ra đầu sâu kinh điển để phiên dịch để biên soạn cái mới chứ còn không có đi theo lớp mòn không có đi theo cái cái mà người khác ban phát cho Đấy. còn có người thì cứ ăn rồi cứ đi chép cho cả đời làm học trò rồi thấy thấy chưa rồi trong cái đám mà thích làm học trò đó nó lại có gọi là tám muôn bốn ngàn kiểu gạt nhau có người làm trò à, làm trò để mà là có ông thầy ở trên sợ điên mình lẻ loi ngộ lắm họ thích dựa họ, không có gan đi mình có người họ làm trò là bởi vì cái khả năng họ không thể đi cao được họ mới làm trò có người họ sợ điên mình nó lạnh nó sợ ma cho nên họ phải dựa vào thầy cái kiểu là cái kiểu mà làm trò nó có nhiều kiểu bây giờ làm thầy cũng vậy thích có người thích làm thầy bằng miệng có người thích làm thầy bằng cây bút có người thích viết lách có người thích phiên dịch có người thích nói năng Đấy. nhưng mà cái lớn chuyện nằm ở chỗ này vì cùng nằm ở trong cái biển khổ giống nhau nhưng cái background thiện ác của mỗi người không giống nhau cho nên cái khổ và cái vui của mỗi người không giống nhau từ đó nó mình nảy ra một cái vấn đề là cái nhu cầu và cái đường hướng cái giải pháp để mà giải quyết vấn đề của mỗi người không giống nhau bắt buộc các vị phải tuyệt đối đồng ý cái điểm này đây bắt buộc phải đồng ý từ điểm này vì cái background thiện ác mỗi người không giống nhau cho nên khi mà đứng cái cái background thiện ác không giống nhau thì cái khổ và cái vui không giống nhau và cái thái độ của mỗi người trước cái vấn đề cũng không giống nhau ừ. cho nên khi mà vào đảo rồi thì cái ông a ông ông ông, ông viết là ông ông viết ông tìm hiểu kinh điển đó. cái nhận thức của ông giàu một cùng một thầy một trường lớp một khóa học một niên học như là ông b vậy đó nhưng mà tôi bảo đảm một ngàn phần trăm một ngàn phần trăm phải là một trăm mà là một ngàn phần trăm cái nhận thức cái thấm thía cái tiêu hóa của hai vị không thể nào giống nhau một trăm phần trăm dầu là một thầy dầu là một lớp một niên học nha đấy thì hai vị này bung ra mà giảng đó thì cái ông a ông giảng gì thì giảng ông cũng phản phất cái riêng tư của ông trong đó đấy và ông b ông nói gì thì nó cũng phản phất cái riêng tư của trong đó và khi viết lách cũng vậy dầu nói là biên soạn hay là sáng tác hay là phiên dịch thì tôi xin là đoan chắc một ngàn phần trăm à, nói cái bất kỳ là một nghìn một nghìn phần trăm đấy một nghìn phần trăm là trong cái ngôn từ của cả hai cái ông dịch giả này nó đều có điểm khác nhau gặp một cái từ Pali một cái từ Anh ngữ một cái từ tiếng Thái một từ tiếng điện bây giờ tra thì để tra tôi cho tôi chấp luôn ha nó tra cùng một từ điển luôn nhưng mà khi cho ra tiếng Việt thì mỗi ông có một cái chỗ điển nghiêng tại sao ông lại chọn cái chữ chữ chữ chữ chữ này mà không chọn chữ kia mà tại sao ông kia ông chọn chữ kia mà không chọn chữ này là vì cái background ông không giống cái background của ông kia đây các vị thấy chưa mai là dịch đó nha tôi nói dịch đó tôi chưa nói viết đâu chưa nói viết đâu biên soạn cũng vậy cho hai ông là ngồi trong của thư viện to đùng sách cao như núi không nhưng mà khi mà hai ông mà gọi là biên soạn về cùng một cái đề tài cùng gọi là bảo vệ một cùng viết một cái lượng án tiến sĩ thì cho tôi cho luôn cho cùng một đề tài luôn nha cùng một đề tài luôn thì hai ông cũng biết ăn nhau ví dụ như bây giờ nó là tìm hiểu cái, cái gọi là chọn ra những cái bài kinh là ờ, ờ, ờ, gọi là những cái bài kinh mà giải thích về vipassana đó, trong là trung bộ kinh thì hai vị chắc chắn là có những bài kinh giống rồi đó chắc chắn là sẽ thoát được 152 sao thoát được à, viết một cái luận án tiến sĩ là, là, là, là ví dụ như lấy cái đề tài là à, thiền quán được nói đến à, như thế nào trong trung bộ kinh đó thì cái cái cái cái số cái cái số bài kinh mà hai vị tâm đắc đó, không giống nhau rồi cái cái chỗ trích dẫn của hai cha khó mà giống nhau và tôi cho là trích dẫn giống nhau đó thì cái phần diễn dịch bên dưới cũng khác nhau bởi vì sao vì các vị luôn luôn và bất cứ lúc nào ở đâu lúc nào đi đâu nói gì viết gì thì nó đều đem cái vị đều đem cái dấu ấn cá nhân gắn vào trong đó thoát không có ra đây nó có một câu rất là hay ta có thể băng đại dương ta có thể lên đến Everest băng ngang đại dương và leo đến Everest không ta có thể đi trong ờ, không gian với đi trên đi ờ, máy bay với tốc độ một nghìn cây số một giờ không đi với tốc độ max 1, max 2 à, vượt một lần tường âm thanh hai lần âm thanh đúng nhưng mà có một chuyện rất là đơn giản không ai nhảy ra khỏi cái bóng của mình hết các quý vị các vị có hiểu không các vị đi với tốc độ nào đi nữa thì các vị cũng không thể nào mình là một cái con người mà có thể nhảy ra khỏi cái bóng của mình chúng ta từng là một phi công không? chúng ta lái gọi là F35 của Mỹ đó, mới nhất đó à, chúng ta từng lái gọi là lái, ờ, đi đi là chúng ta là astronaut chúng ta đi ra ngoài vũ trụ à, ra khỏi khí quyển à, chúng ta là từng đi tàu ngầm chúng ta từng là đi xe, lái xe f 1 ờ, lái xe công thức không đủ thứ hết chúng ta đi đủ thứ phương tiện không chúng ta có nhanh có lẹ có giỏi cách mấy có mạnh cái mấy nhưng mà không ai mà nhảy ra khỏi cái bóng của mình hết không? À, lên đó vì a la hán đó a la hán a la hán ờ, thinh văn với độc giác đó. thì các vị cũng chỉ nhảy ra được có một phần cái bóng của mình thôi vì sao vì cái bóng của mình là cái gì là phiền não cái bóng mà trong trường hợp này nè bây giờ còn phàm phu nó tới một ngàn lẻ một cái bóng là thói quen này thói quen kia mà đa phần thói quen nào cũng là từ phiền não mà ra hết nha thói quen thích người ta sẽ thích cái này ta sẽ ghét cái kia và sẽ chọn cái nọ và sao không chọn cái kia đó đắc a la hán rồi đó, thì không còn phiền não nữa một tí tí phiền não cũng không còn mà khi không còn phiền não nữa thì các vị sống hoàn toàn bằng một con người mới nhưng mà nãy tôi có nói rồi vị a la hán thanh văn và độc giác cũng còn sót lại một tí ti cái bóng của mình mà cái bóng đâu phải là bất thiện mà là thói quen thí dụ như có những vị là những vị những vị a la hán đắc đạo rồi chỉ muốn rút lên núi trong hang xấu thiệt là sâu ở trong đó không muốn gặp ai hết à, các bạn bây giờ chúng sanh mà nó có bò tới trước hang mà nó dậy thành đạch đạch nó trào máu họng từ ngày chỉ cần mình ngày thấy rằng không giúp được là ngày không có xuất hiện nó, nó lạ vậy đó tại cái hạnh các ngày ngày ngài giống như người không có hiểu chửi rồi tiểu thừa rồi trốn đời không phải tại cái hạnh người ta nó như vậy nha ta thấy bây giờ ừ, có độ cho lắm cũng mắm với dưa mà có độ vừa dừa nó cũng vừa với mắm mà trên đời này nó bằng cái trí thông minh bằng cái trí tuệ thông minh bằng cái trí tuệ sắc sảo người ta có được cái lòng vị tha yêu thương chúng sinh nhưng mà phải cẩn thận cũng trí tuệ nó lại lại khiến người ta quay lưng với chúng sinh tôi nói cho lớp biết cái đó chứ đừng có mà bắt trước người ta mà chửi đứa này tiểu thừa đứa kia đại thừa không có ai ờ, phải nhớ kỹ cái đó cũng chính cái trí tuệ không? tùy cái cách cái cách hiểu vấn đề thôi tùy tùy cái khía cạnh thôi à cũng với trí tuệ mà chúng ta suy nghĩ làm sao đó mà mình thấy thương vạn loại chúng sinh mình sẵn sàng săn áo săn quần nhảy vào cái biển lửa để mình làm bồ tát ờ, thế độ chúng sinh muôn loại nhưng mà cũng bằng trí tuệ mà người ta thấy mọi thứ đó là đồ giả đồ dởm à, bây giờ khổ cho lắm thì cũng chỉ là vô thường cũng là sanh diệt mà lạc cho lắm là cũng vô thường sanh diệt đó là nói rốt ráo còn mình nếu anh nói ở mức độ tương đối thì mỗi cá nhân đều đi theo cái nghiệp của mình bây giờ mình thọ ta dùng can thiệp cũng không được chỉ nghĩ có hai chuyện có thể chỉ thứ nhất tất cả chỉ là chấp tắt chấp tắt sanh diệt bây giờ có thể bây giờ có mình có độ được một ngàn đứa nó đắc a la hán thì thế giới cũng vậy không thay đổi mà bây giờ mình cứ để cho tiếp tục một ngàn đứa nó đi xa đọa thì thế giới vẫn như vậy không thay đổi chính cái trí tuệ nó dạy cho mình thấy như vậy cái đó là trí tuệ đó nhé ừ nhưng mà ngược lại cũng có một hướng khác có một cái hướng khác người ta nghĩ rằng người như mình hiểu được vấn đề mà mà mình không chịu khó không chịu cực không chịu ra tay thì cái đám mà nó u mê nó, dựa vào ai để mà nó giải thoát tội nghiệp quá chính cái suy nghĩ này lại cũng là suy nghĩ của trí tuệ nhớ nha ừ, khổ cho đó cho nên trong cái đám mà người lanh đó trong cái đám mà trí tuệ hiền nhân đó hiền sĩ đó các bậc đại sĩ đó thì cũng có hai hướng suy tư có hướng thì suy tư để rồi quay lưng với cuộc đời lên núi vô trong hang sâu ở mình đó cũng là cách nghĩ của trí tuệ chính trí tuệ đã đẩy cái vị đi vào núi nhưng mà lại một cái hướng khác cũng chính trí tuệ mà đã đẩy cái vị văng về phố để mà độ độ sinh nhớ nha đấy cho nên tôi đang nói đến thiện cái tôi bất thiện ở đây là mình miễn bàn mình đang nói là thiện ngay trong cái thiện đó, đó nó cũng có ba bảy đường nó cũng có ba bảy đường thiện đâu đâu nha vì cái căn cơ của mỗi người không có giống nhau Đấy, bây giờ tôi trở lại kinh sách không có biết cái gì hết thì dĩ nhiên mình phải đọc sách phải đi nghe giảng nhưng mà đọc cái gì chuyện đầu tiên mình tự xác định mình cần cái gì chứ không phải là mình mình nói là bây giờ tôi sơ cơ tôi vô chùa tôi gặp cái ông đó bà đó sư đó thầy đó nhờ kêu tôi quăng tôi cuốn kinh nữa nó về đọc cái trung học thì hơi khó nói thì nói đại học cho nó dễ ở đây ai từng đi học đại học thì biết sách trong đại học nó có nhiều loại lắm nó có những cái loại như reference book hay là recommend book có là những loại sách mà người ta đề nghị mình nên tham khảo sách gần như bắt buộc phải đọc nhưng có những loại sách nó đọc thoáng qua tay nó có một cái câu rất là hay đó là có những cuốn sách nên nút trọng không suy nghĩ không do dự có những cuốn sách phải nhai phải nhai là phải lừa qua lừa lại trong miệng đó. À, xong rồi mới nuốt rồi có những cuốn sách đó, cắn dài miếng liền còn có những sách le lưỡi liếm xong có những sách có những sách ngửi ngửi là được rồi có những sách liếc mắt qua nhớ đừng đụng tới cái kinh nghiệm đọc sách là như vậy có những cuốn là phải nuốt trọng thôi Đấy. nhưng có những cuốn phải nhai cho kỹ rồi mới nuốt có những cuốn cắn cho nó dài phát rồi bỏ có những tức là cái gì hay hay đó mình select đó thôi rồi có những cái là mình chỉ ném nhẹ ra rồi bỏ có những cái chỉ cần là ngừng cầm lên ngửi là để xuống à, có những cái liếc mắt là đủ rồi nhưng mình ra không nên đụng tại đó Đấy. À, nhớ cái đó thì cái chuyện đầu tiên là anh phải xác định cho tôi biết là cái nhu cầu của anh đến với đạo nó làm cái gì cái mặt của anh quái trang điểm anh quái dòng vàng phấn son mỹ phẩm anh còn quá nặng nợ trần ai quay cũ ơ anh còn quá nặng cái chuyện ái ân tình trường chồng vợ nam nữ anh còn mê cái đám con đốc chốc 5 tuổi 7 tuổi của anh anh còn phải chưng dọn nhà cửa nấu ăn anh còn phải chưng hoa làm vườn quét dọn mua sắm nội thất tùm lum hết tôi nói thiệt cái thứ của anh đó, cái thứ của chị đó nha chỉ có một cái giá trị duy nhất thôi là vô chùa thọ tai móc túi cúng dường rồi đi về đi chỉ cái thứ đó đi coi kinh nó hư cũng kinh rách kinh uổng nha nó uổng lắm bị cái cái, cái lòng anh nó đợi một trăm phần trăm một trăm phần trăm mà cho nên cái thứ đó là, là cái này mấy cái này mấy hôm nay có mấy người không phải mấy hôm mình đã cũng lâu lâu từ nhà tôi giảng online có mấy bạn mà đi hỏi tôi bà cái bà tào lao mà tôi, tôi, tôi mới vừa liếc cái tin nhắn hay là cái email rồi tôi đã đoán ra rồi cái đó thì nó quẩn nó rậm rồi nó, kiểu ngồi lê đôi, mắt buông dưa lê đó ừ, hỏi tầm phải tầm ba cái người thật sự họ có lòng cầu đạo mà không phải như vậy thưa quý vị họ hỏi ngay cái tâm điểm quý vị à họ hỏi ngay cái cốt lõi họ hỏi ngay cái chỗ cần hỏi họ hỏi ngay cái cái cái cái, cái cái chỗ rút mắt mà cần được giải tỏa cần được khai giải đó quý vị nha cho nên cái chuyện đầu tiên đó là quý vị phải xác định tại sao mà quý vị đến với đạo và quý vị cần cái gì ở đạo này thì lúc đó mình mới lựa sách mình đọc thứ hai nhớ nãy tôi đánh một dòng rất là rộng mà không biết bà con có đủ trí nhớ để gom lại hay không bài giảng của thầy bà tăng ni nào đi nữa sách vở nào đi nữa của mẹ cha viết lắp biên soạn phiên dịch sáng tác phỏng tác phỏng dịch gì đi nữa thì luôn luôn có cái dấu ấn cá nhân của người đó trong đó nhớ cho nên nhớ cẩn thận cái này chúng ta không thể mang cái đôi giày của người khác vào cái chân của mình được làm ơn nhớ lấy cái điểm này nhớ cái điểm quan trọng này chúng ta không thể mang cái đôi đi sọ cái chân dầu các vị thấy nó nó vừa nhưng mà theo tôi biết mấy ông bác sĩ chuyên về chân ấy, à, ông có khuyên thế này cái cái đôi giày đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống mình gơi lắm không cho nên nó là nếu mà mình là nghi ngờ cuộc sống mình nó đau hoặc cái chân mình nó không, không không ổn thì họ khuyên tốt nhất nên tốn một ít tiền để đi đặt một đôi giày cho nó đúng mức không ở Mỹ nó có cái hiệu giày gọi là SAS à, SAS à, bên châu Á bên bên Anh này nó có cái giày doctor Martin à, còn bên thụy sĩ thì thì tôi nhớ mang máng như Bailey Bailey Bailey cũng có chỗ để đóng dạy mà anh này có Dr. Martin Mỹ được SCS là mình đau chân á, là mình ra đó làm họ đo cho mình họ tính toán cái gót chân được cái lõm của cái lòng bằng chân cái lòng cái gan bằng chân như thế nào họ tính toán rồi một lọ đóng cho họ còn hai nó kiếm cái cái tấm lót ở dưới cho mình chứ còn mà mình thấy đôi giày nó đẹp vừa chân mình chọn vô ok anh mang cảm nói gì nhưng mà về lâu về dài nó di hại nha nhớ cái đó và có rất là nhiều người tôi giảng cái này thì chắc lẽ nhiều người họ nghĩ tại sao tôi ung sư tôi quan tâm cái đó bởi vì cái đầu của tôi tôi, tôi chú ý cái đó tôi biến tôi đưa nó vào Phật pháp chứ không phải như quý vị các vị quan tâm sao các vị vẫn là vẫn quan tâm nói như là vấn đề của thế gian nhưng mà không tôi biết có người liếc nhiều người thấy cái chân họ tôi biết họ có cái chân nó nguyên thủy nó không có tật nhưng vì họ muốn cái chân họ nhỏ mà trong khi cái xương quá lớn thì họ phải ráng họ ép họ gượng họ nén họ chèn à, nét nén ép gượng chèn cái chân to đùng của họ đó vô ở trong cái đôi giày nhỏ lâu ngày đó cái phần to thì cứ to mà nó túm nó làm hư đi ngón chuyện cãi ở đây chắc trong đây room là nhiều người biết rồi đó Đấy. thì mình cũng vậy đến với vấn đề tinh thần như Phật pháp mình nhiều khi mình thích ông thầy nó quá đi xin lỗi ông đánh rắm mình cũng thấy nó thơm nữa đấy, cũng ho mình thấy nó cũng hay nữa đấy ráng mình gồng mình chấp nhận ổng mặc dù mình thấy ổng nói nhiều cái điều nó hơi kỳ kỳ nó hơi kỳ kỳ đó đó nó hơi kỳ kỳ mà trong khi đó mình là là là, là vì mến hoặc là vì cái lý do là ừ, trọng bính quý trọng thầy nghe nói là đổi thầy là có tội là phản bội là không trung thành thế là mình đã theo thầy đó rồi mình nhắm bỏ vấn đề là chỗ đó thế là mình phải đem mình nuốt cho cạn nuốt cho cạn à, những cái gì mà thầy phun ra và lâu ngày chính cái vấn đề của thầy nó trở thành cái vấn đề của mình cái vấn đề của thầy nó là vấn đề của mình trong khi đó tôi nói rất là nhiều lần người ta bị tiểu đường cho nên người ta tránh ăn ngọt người ta bị cao máu người ta tránh ăn mặn người ta bị cholesterol người ta tránh dầu mỡ Đấy. người ta bị bao tử người ta tránh đồ chua thế là mình bắt chước mình tránh theo mà trong khi đó mình đang cần mình đang ngâm lúc mình đang cần đường lúc mình đang cần chua nè mà mình gặp cam mình không dám ăn là vì sư phụ mình bị bao tử lâu đã lâu rồi sư phụ cứ lên án trái cam cho nên mình không dám à, mà lý do là ông bị bao tử ông sợ chua lắm Đấy. Đó, vấn đề là chỗ đó cho nên nó hay nhớ cẩn thận chuyện đầu tiên đến với đạo dầu đọc hay là nghe mình phải xác định một điều là mình cần cái gì và để một điều nữa một cái câu thần chú mà bà con tìm đạo bắt buộc sống chết gì cũng phải nhớ xâm lên trán để nhớ câu này có hai cách tìm đến chân lý cách một là mình tìm hiểu vấn đề như nó là tức là nó làm sao mình hiểu như vậy cách hai là mình tìm đến đến với chân lý như mình muốn có nghĩa là mình chọn ông thầy đó vì cách đó ông nó hợp với mình nhưng mà ở đây ai là bác sĩ ai là dược sĩ chắc biết cái này không phải cái gì mình thích nó đều là tốt không phải cái gì ngon cũng đều là lành và không phải cái gì lành nó cũng là ngon nhớ cái này nhớ cái này cái câu này phải nhớ không phải cái gì ngon cũng đều là lành lành là safety đó à, là healthy đó à, safety healthy gọi là lành à. có nhiều cái nó không có tasty nó không có delicious nhưng mà nó rất là safety nó rất là healthy à, nó có những cái nó ngon mà nó không có lành có những cái nó lành mà nó không có ngon có những người mình chơi họ rất là vui nhưng về lâu về dài chỉ có hại thôi rồi có nhiều người đó, chơi họ thì cũng căng phèo không có gì vui nhưng mà nó vô hại thậm chí nó an toàn đó là khác không nó an toàn thì ở trong râm này các vị biết rồi ở trong nguyên cái chén thuốc bắc có gì đâu ngon vậy có cái trái táo tạo nó ngon thôi ừ. nhưng mà cái chữa bệnh không phải là trái táo tạo không phải là cái dây cam thảo mà nó là đổ trọng xuyên khung thuộc địa hà thủ ô nó là hoài sơn câu kỹ tử chứ còn ba cái táo tạo nó có gì nó, nó cái dược tính đó nó, cam thảo táo tạo nó là là nó là, là vậy gần giống như tá dược thôi đấy nhưng mà đa phần người ta ai khi mà đổ cái xác um, um, thuốc bắc thì cũng um, vét vét lụm lụm cái đó tà bỏ miệng <laughs> nhắm nhắm nhắm nhắm nó đại khá nó như vậy cho nên cẩn thận khi tìm đến đạo coi chừng đó là mấy cái thầy bà kinh điển mà mình coi toàn là táo tạo cao thảo không à nhớ cái đó ừ. rồi mặt mình rồi bên, tây dược cái vị thấy cái cái cái cái cái cái, cái, lớp đường mà nó áo bên ngoài cái viên đó đó đó phải là cái chữa bệnh cái chữa là cái bên trong kìa nhưng mà đa phần mình thấy cái cái, cái, cái, cái, cái viên thuốc mà bọc đường đó thì cái phần cái đường nó rất là ngon không ngay riêng tôi tôi cũng thích đó. bây giờ già rồi nhưng mà tôi, tôi, nhớ tôi cũng khoái cái ngọt cọt lắm cho nên sách gì nên đọc thì cái chuyện đầu tiên là mình phải xác định định là mình cần cái gì thứ hai tại sao mình thích cuốn sách này tại sao mình thích tác giả này tại sao mình thích cái ông giảng sư này mình phải coi kỹ mình đến với ổng là vì mình thích hay là vì mình cần nha toàn bộ cái hành trình mà thành Phật chỉ có một câu thôi một câu thôi. nguyên cái kinh điển mà trùng trùng cao như núi chỉ có gom còn câu đó là phân biệt được cái mình cần và phân biệt cái mình thích chỉ vì có cái câu này mình thành Phật của không thành thôi nha ừ, chỉ có cái phân biệt ờ, là cái gì cần cái gì thích có những cái mình cần nhưng mà mình không khoái nữa nhưng mà cũng phải ráng nuốt có những cái mình thích thiệt nhưng nó không cần phải ráng can đảm bỏ còn có những cái mình vừa cần mà mà nó cũng là cái mình thích thì khỏi nói khỏi nói hoặc là mình cái đó không cần mà mình cũng không ưa thì cái này cũng khỏi nói nha khỏi nói hai cái này không có cần nhắc tới làm chi à, cái mà nó vừa hấp dẫn mà nó vừa cần thiết thì cái này không cần thiết rồi không cần nói tới làm chi gọi là thấy ghét mà cũng không cần thiết luôn cũng không cần nhắc những cái lưu ý hai cái đầu nó cuốn hút nhưng mà nó vô, mà nó vô ích nó hấp dẫn mà nó vô ích hoặc là có hại hoặc là nó có lợi nhưng mà nó khó nuốt thì nhớ cái này cho nên toàn bộ hành trình tu chứng để mà đạt được cái Phật đạo nó chỉ nằm ở trong một câu này đó là phân biệt được cái mình cần và phân biệt được cái mình thích nhớ cái này rất là quan trọng nha cho nên pháp sư giảng sư ừ, dịch giả hay là ừ, kinh điển hay là những bài giảng ừ, hoặc là bất cứ cái gì trong cuộc sống này à, về tinh thần hay vật chất thì một người trưởng thành một người cẩn trọng phải luôn luôn nhớ rằng cái thích và cái cần có thể nó không đi chung với nhau có thể lắm không phải có thể mà rất có thể nó không đi chung với nhau cái thích và cái cần chưa thể chưa chắc và tôi đã nói rất là nhiều lần trong đời trong các bài giảng của tôi là trong đời sống của chúng ta cái chúng ta thích luôn nhiều hơn cái chúng ta cần tôi bảo đảm như vậy cái mình thích bởi vì cái mình thích nó, nó không có giới hạn nó unlimited nó là countless nha cái mình thích nó nó là không giới hạn nhưng mà cái mình cần đó thì tôi nghĩ mình có thể đếm được mình có thể đếm được không cái mình cần thật sự cần mình đếm được nhưng mà cái mình thích thì tôi dám nói là vô số các vị muốn tôi chứng minh ví dụ như bây giờ có bao nhiêu kiểu áo quần bao nhiêu kiểu dài dép à, rồi bao nhiêu kiểu nón bao nhiêu kiểu đồng hồ mắt kính dây nịch rồi bao nhiêu kiểu phone rồi bao nhiêu kiểu tivi rồi bao nhiêu kiểu xe bái biết bao nhiêu quý vị anh lên nha nhưng mà cái mình cần thì không cái mình cần thì từ lâu mình đã xác định được rồi chúng ta hoàn toàn có thể xác định được cái mình cần nhưng mà cái mình thích thì tôi xin bảo đảm rằng các vị không có ai có khả năng xác định được cái mình thích là bao nhiêu nhưng mà cái mình cần tôi bảo đảm mình có thể xác định được ví dụ bây giờ mình có thể đưa ra mình có bao về sức khỏe mình cần cái gì không về cái chuyện ăn mặc mình cần cái gì ăn mặc ở mình cần cái gì đời sống mình căn bản chỉ bao nhiêu thôi ăn mặc ở và phương tiện đi lại rồi cái thứ năm đó là truyền thông đó, phương cái khả năng cái chuyện mà communicate với người khác đó. ăn mặc ở đi lại và truyền thông đó, liên lạc với người khác vậy có năm cái chỉ có năm cái này thôi thì mình lựa cái gì mà nó vừa túi tiền mình mà làm mà nó hiệu quả nhất an toàn nhất chỉ chọn cái gì nó thuộc về năm cái này thôi nhưng mà cái thích thì không cái thích nó bao trùm toàn bộ đời sống của chúng ta cho nên nhớ cái này ngay ở trong cái đời sống vật chất mình phải cẩn trọng phân biệt cái thích và cái cần đã đành mà ngay trong đời sống tinh thần đời sống tâm linh của vậy tránh đọc cái gì mà tự mình đấy thấy nó cái lợi ích của nó mơ hồ và cái tác hại của nó rõ ràng hoặc là tránh đọc cái gì mà mình thấy trước mắt nó không có mắc mới gì cái đời sống tâm linh của mình hết tránh đọc cái đó đó và chúng ta ở đây chúng ta cũng nên kịp điểm điểm sơ là một chút à, về cái lịch sử kinh điển điểm sơ là một chút thời Đức Phật theo bên à, bên à, bên trong kinh điển Nam truyền thì Đức Phật tùy duyên mà hóa độ chúng sinh dạ, Phật pháp dạ, là tùy duyên chứ còn không có phải là như bên Thiên Thai Tông mà mà mà ông Trí Khải mà ông chia cái ngũ thời thiết giáo đó ông nói là lúc Phật mới thành đó, thì Phật giảng kinh đại thừa rồi sau đó thấy ừ, có nhiều người không hiểu cái Phật mới giảm từ từ từ từ nhưng mà theo cái, cái ông trí khải đại sư ông ông ông bài ra cái cái vụ mà ngũ thời thuyết giáo đó thì có hai vấn đề lớn này một là ông làm giống như Đức Phật đó, là ngày soạn bài sẵn để ngày độ chúng sinh cái thứ hai là chính vì ông tính làm vậy cho nó hay ông tính được bài nó có đánh hay vô cùng ông lại phỉ bán với Phật <coughs> cái thứ nhất một cái vị giáo chủ như đức phật một cái vị đại giác như đức phật mà phải soạn bài sẵn yeah. Dạ, thì cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai cái cái thứ hai đó là ông cho thấy là đức phật có nhầm lẫn tức là lỡ soạn ra thấy xạ được sửa mà trong theo mình hiểu trong kinh phật thì chư phật cái đánh giá không có cái vụ mà mà rút kinh nghiệm sâu sắc cũng có chư phật cái đánh giá không có vụ rút kinh nghiệm chư phật cái đánh giác là không có cái chuyện là, là nghĩ không tới à, nghĩ không tới rồi cái làm gì cho nó sai lầm rồi sao nó điều chỉnh sửa chữa không có mà chính ông, ông Trí Khải Đại Sư cũng làm cái chuyện đó ông phỉ bán Phật mà Phật mà, mà bắt tông á, lại buông rồi đó rất nhiều người họ tin cái cái ngũ thời tiết giáo nó rất là vô lý thứ nhất cái đối tượng mà Phật gặp không có phải thứ lớp không phải là ngày gặp cái đám mà đại học trước rồi tới trung học rồi tiểu học không phải sáng ngày gặp ông vua buổi trưa gặp kỹ nữ gái điếm buổi chiều gặp thằng cướp buổi tối thì gặp con học giả nó khổ như vậy đó yeah. sáng gặp vua trưa gặp nổi gái điếm mà chiều gặp thằng cướp mà tối gặp con học giả rồi hôm sau thì buổi sáng gặp ông tu sĩ à, từ buổi trưa đó thì gặp ông thương gia buổi chiều gặp thằng mài rồi buổi tối đó, thì lại gặp thằng cướp khổ vậy đó cho nên đó là cái đời hoàng pháp với ngài các đối tượng nó không có sắp xếp theo tướng lớp mà như là ông trí thải tưởng tượng ông tưởng tượng ông tưởng tượng là ngày này một là ngày soạn bài trước giống như mấy ông thầy giáo là thầy giáo vậy đó hai là ông, ông cho rằng ngài có nhầm lẫn tức là lúc mới thành cao hứng quốc cho nguyên một cái chương trình quá trời đất à, rồi sau đó thấy nó bị hút bị hớ nó quá cái tầm nhận thức của cái đám ờ, thính giả đèn chỉnh lại cho nên là có lúc thì giảng đại thừa có lúc thì giảng tiểu thừa ừ. còn ờ, giảng thành năm mùa khác nhau yeah nhưng mà bên bên mình thì từ cái cái cái cái thời pháp đầu tiên cho đến cái thời pháp cuối cùng trước khi biên tịch của Đức Phật nha thì hoàn toàn là tùy vào cái căn cơ cái trình độ của người đối diện ngày không có hè còn cần vũ mà biên soạn không cần không cần nha yeah, không cần gì đó ngài không cần gì đó và biên sẽ đơn biên thứ nhất trong kinh nói ngài là chánh đẳng giác ngài nhìn người một người là ngài biết ngay 800 ngàn ức triệu kiếp về trước nó đã tu bao nhiêu cái ác của nó là ác kiểu gì mà cái thiện nó là thiện kiểu gì cái background nó là sao bây giờ cần nói cái gì cho nó nghe một câu một hoặc là một, một đứa nào có nhiều người do cái nhân viên thì nó phải nói cho nghe một câu có người bốn câu có người thì là một bài pháp ngắn có người muốn một bài dài xong có người thì ngài nói cho họ đi xuất gia để ngài biết cái người này không có cách chi mà đạt đạo bằng một từ pháp ngài phải nói cho họ đi xuất gia họ đi xuất gia 3 tháng 8 tháng 10 tháng họ đặt có người 15 năm 20 năm 40 năm họ mới đặt nhớ cái đó nhớ cái đó có những vị tu được mấy chục năm có những vị phật tịch rồi họ mới chịu đặt rồi tịch luôn có trường hợp đó yeah, có trường hợp đó có nghĩa là có những vị họ đắc đạo trong một câu qua một câu nói hai câu bốn câu nửa thời pháp một phần tư thời pháp nguyên một thời pháp các vị phải nghe tám thời pháp 15 thời pháp và vị phải đi xuất gia một tháng hai tháng các vị phải tu một năm hai năm năm năm 15 năm các vị phải đợi phật tịch rồi họ mới đắc đạo đó. cho nên nhớ cho đó cho nên nguyên thủy thì phật pháp là chỉ có một chỉ có một thôi đó là phật gọi là phật ngôn nguyên thủy đó rồi, rồi trong cái Phật ngôn đó đó thì Đức Phật ngày ngày mấy ngày ngày mới có những trường hợp là ngày kể thành chính ngày nói cái nào mà vừa có văn xuôi vừa có văn vần á thì gọi là là là là là, là, là gây giá còn cái nào mà chỉ có ừ, văn văn xuôi mà có văn vần thì gọi là xuất tá cái nào mà kể lại cái tích tiền thân thì gọi là bổn sinh cái nào mà có vấn đáp thì gọi là vương quản thí dụ như vậy còn nguyên cái tạng a tỳ đàm được gọi là ký thuyết ừ. thì chín ngày phân ra phần ngôn thành chín nhưng mà căn bản chỉ là một chỉ là phần ngôn thôi trong phần ngôn nó mới chia ra tới lúc mà kiết tập tâm đảng đời sau người ta mới chia ra thành ba tạng à, ba tạng rồi mới kê chia ra à, tặng kinh gồm cái gì tặng lực là cái gì và bữa nay tôi nói là cái này cái vị có lẽ là cái vị người nào dốt đặt từ đó giờ biết thì nghe cũng giống như là dịch nghe sắm còn người nào đó giờ đã biết lời mơ bữa nay nghe cái việc rất là sốc sốc nặng lắm nghe thật ra cái tâm tạng đó mà nói là Phật ngôn tức là lời Phật không có bao nhiêu hết thí dụ như nguyên cái tạng A Địa Đàm mà do chính Đức Phật thuyết chính kim khẩu của ngài thuyết <coughs> chín ngày giảng ra ở trên của trời đó thì ai thì đạo nó dài dữ lắm trong kinh nó có tốc độ đức phật nói chuyện nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần mấy lần nha mấy lần tốc độ nói chuyện đức phật nhanh hơn người bình thường mấy lần mà trong khi đó ngài thuyết không dừng nghỉ một xe canh nào hết không dừng nghỉ một xe canh hết trên của trời có nghĩa là đến giờ ăn thì ngài dùng thần thông là tạo ra một vị giống hình như ngài tiếp tục nói nói nói nói và cái sự chuyển đổi đó, đó không có ai biết hết chỉ có ngài biết thôi tức là đến cái giờ đi bác thì trước khi mà ngài đi bác thì ngài tạo ra một cái vị giống y hệt như ngài như vậy mình tạm gọi là bốc hơi đó tức là cái vị mà ở lại đó là cái bóng ngài tạo ra thôi còn cái vị thiệt là ngài đi bác mỗi ngày như vậy tính theo cái thời gian cái thời cái, cái, cái tính theo cái thời gian của của, của cõi người đó ở trên cõi trời đó thì cõi trời đâu lợi đó là một trăm năm của mình đó bằng một ngày đêm lên đó cho nên chạy ra thời gian ngày giảng 3 tháng rồi đó thì chỉ có bật chưa tới 4 phút chưa tới 4 phút đừng có trời nữa cho nên khi mà ngày đi họ không biết nhưng mà cái chuyện này bà con không có tin nó là phong thần cho nên cái cái chánh mà tôi muốn nói ở đây đó là Đức Phật nói nhanh hơn người bình thường gấp nhiều lần vậy mà các bạn Adida mới ngày giảng liên tục 90 ngày không nghỉ một second nào nha nhớ kỹ nha ngài nói nhanh đó ngài nói nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần mà ngài giải Abhidham suốt 3 tháng như vậy 3 tháng của nhân loại đó Đấy. vậy mà mỗi ngày đó ngày gặp ngài sẽ phát ở chỉ cõi người này nè từ trên đâu lợi người xuống thì ngài nhắc lại cho ngài sẽ phát là hôm nay ta nói vậy vậy, vậy đó thì ngài sẽ phát ngài mới gom hết cái Abhidham này ngài nghe được ngài về ngài làm gọn lại chính là cái Abhidham mà hôm nay chúng ta học đó Adidas mà 12 cuốn mà bây giờ mình gặp trong cái tủ đại tạng Pali đó đó là do ngài Sa La ngài làm gọn lại chứ còn nếu mà nguyên lời Đức cái tên cõi trời đâu lại thì dài không tưởng tượng được thì thế nào trong râm này cũng thắc mắc là ủa vậy ngài nói nhiều rồi nói cái gì không à, chắc chắn nó thắc mắc chứ ngài nói cái gì mà ngài Sa La làm gọn lại ngài phân tích thôi ngài phân tích thí dụ như riêng cái phần mà đầu đề thiện à cái tất cả pháp thiện tất cả pháp bất thiện tất cả pháp du ký đó cái đó mà phân tích ở bên ờ, cái bộ bắc hà ná nó lên tới 6 triệu câu lần 6 triệu câu ờ, trường hợp nào là pháp thiện trợ thiện trường hợp nào là thiện trợ bất thiện trường hợp nào là thiện trợ vô ký à, rồi thiện trợ thiện bằng cảnh duyên rồi thiện trợ thiện bằng duyên gì, gì, gì đó tức là bung nó ra bằng vô số trường hợp à, à, thì tổng cộng là riêng cái phần mà đầu đề đầu tam đề thiện nó là 6 triệu câu mà trong cái phần ngài sa la phát thì ngài chỉ nói công thức thôi ngài làm một hai câu mẫu cho mình biết vậy thôi chứ còn ngài nó không có nói nguyên như Phật ngài nói nguyên vẹn ngài chia ra luôn trên cõi trời ngài chia ra luôn này à, cho nên kinh điển nguyên thủy mà nói là kinh Phật đó thì không bao nhiêu hết bởi vì mình thấy trong trung bộ đó thì coi những trăm năm mươi hai mà trong đó có một số không phải của ngài mà của các vị địa tử của ngài rồi trường bộ thì mình thấy bên nay các vị về mấy vị lấy cái đầu tôi tỉnh tỉnh này chút không chứ còn mình thấy kinh tạng là quỳ xì sập không dám suy nghĩ không dám nghi ngờ là thì thôi cái người đó tôi cũng lại luôn nha chứ có bị đọc kinh trung kinh trường bộ các bị bình tĩnh các bị liếc kỹ trong đó liếc kỹ cái trường bộ cái phần nào mà Đức Phật ngày dạy chính ngày nay này đại dương là này các tỷ kheo phần nó có nhiều mà trong đó các vị trừ ra cái phần kể chuyện đó. À, lúc bây giờ ông gì đó ông đến gặp ngài ông mặc cái áo màu gì ông đi chiếc xe ngựa do bốn con hai con kéo gì đó rồi lúc đó là buổi trưa lúc đó trời mưa lúc đó trời nắng gì đó trừ mấy đó ra đó không không 32 bài trường bộ không còn bao nhiêu hết <clears throat> hoặc nguyên cái bài đã bán đi bàn thấy dài xong mà trong đó toàn cái chuyện không à à, lúc bây giờ Thế Tôn 80 tuổi ngày đi từ Kỳ Viên ngày đi đến đâu ngã ở bao lâu rồi từ đó ngày mới nói với chư tăng cái gì cái đó là lời của ngài đó rồi từ đó ngày lại ra đi đến đi đến đâu đến từ x qua y từ y ngày qua z này cái ngày đi đến chỗ đó ngã lại nó bao lâu rồi ngày gặp một đám cư sĩ đó ngày nói cái gì thì cái đoạn là đoạn của ngài đó. còn nguyên cái phần ngoài kể lúc ngày đi trên đường là nắng gió mưa sương nắng gió mưa nắng sớm mưa chiều mưa nhiều hơn nắng gì đó là toàn là cái lời của ngài nay ngày kể không à đó các vị thấy chưa đó từ bên cái, cái đó là trường bộ đó còn bên uh, trung bộ 152 bài thì đặc biệt trung bên trung bộ thì cái phần của ngài của phần phần con hơi nhiều đó à, còn tiếp theo là tư, uh, trường bộ là 34 trung bộ là 152 tăng chi là 9 ngàn rưỡi không mà tương ưng là 7 ngàn 7 7 ngàn 7 bài kinh à, thì cái chỉ có Ờ, tăng chi ờ, là tương ưng ờ, trung bộ là lời phật nhiều nha chứ còn trường bộ thì cũng kể là đức phật nhưng mà cái phần kể chuyện không phải là phần nghe nói không phải là phần nghe nói nhớ nha rồi còn bên cái tiểu bộ thì thôi bên tiểu bộ thì không còn gì để nói đây bên tiểu bộ là mình thấy chỉ có cái pháp cứu kinh nè là lời phật đó kinh tập là lời phật cảm hứng ngữ là lời Phật nhưng mà trong khi đó cảm hứng ngữ cái phần duyên sự là không phải của ngài chỉ có phần ngài có cái câu kệ thôi chẳng hạn như là lúc bấy giờ ờ, Đức Thế Tôn lúc mới vừa thành đạo ngài ngồi gốc cây gì đó rồi cái có ô long dương nó tới nó hầu ngài suốt 7 ngày trời mưa giông rồi đó đến cái ngày thứ bảy đó thì cái con long dương đó, nó hiện thành hình người đứng kế bên ngài ngài đọc luôn bài kệ thì cái phần đó phần của ngài còn cái chuyện mà kể đức bây giờ đức cái tôn lặp lặp lặp lặp lặp là phần phần ngã nan yeah cho nên nó là nguyên 15 phần của tiểu bộ 15 phần nha thì trong đó là chỉ có cái pháp cứu là của ngài nè à, kinh tập là của ngài nè cái như thị thuyết là bài của chúng ta ra mà kể lại đó là phần của, của, của ngài nè còn nguyên cái bổn xanh đó cực kỳ khả nghi cực kỳ khả nghi bởi vì trong bổn xâm mà tránh tạng đó chỉ có mấy câu kệ không à mấy câu kệ không có nghĩa lý gì hết các vị đọc kỹ đây không nghĩa lý gì hết hôm nay mà bổn xâm mà à, câu chuyện này được đức bổn sư thuyết giảng tại kỳ viên liên hệ về một nhân vật gì đó về một vị tỷ kheo à, tu tập thối thất vì nữ sắc ừ, rồi câu chuyện được đề được thưa lên đức phật đức phật đã gọi đương sự đến ngày hỏi thì xong rồi nghe mới kể lại câu chuyện xưa sau khi kể xong câu chuyện quá khứ đức tôn nhận diện bổn sanh và kết thúc bằng một thời pháp về bốn đế thì các vị thấy nguyên 550 bài một kinh bổn sanh là coi như không phải luôn không phải Đấy. mấy năm trong câu chuyện là toàn của, của người đời sau họ thêm vô rồi rồi bên cái trưởng lão tăng trưởng lão ni là dứt khoát mỗi lời ngài là toàn là lời của, của từng vị từng vị thanh kể lại xong chưa rồi hai cái quyển Apadana là một bổn sự kể về chư Phật độc giác Ờ, thanh văn ờ, là cũng không phải lợi ngài chỉ có cái chariya pitaka là trong đó ngài kể là lúc bây giờ ta ta ta chỗ nào mà ngài nói là thở xưa ta đó chỗ đó còn may ra là của ngài chứ còn không cũng của người đời sau họ kể cái đó là văn kể chuyện chariya pitaka nha rồi như vậy thì mình thấy nguyên cái đại ca thì đàm đủ ngài sẽ lại phát ngài dựa vào cái gốc của đức phật mà ngài về ngày gọi là cầm bay lại ừ rồi là nguyên cái tạng kinh là chỉ có cái tăng chi tương ngân trung bộ ờ, và một phần nhỏ của tiểu bộ là Phật ngôn thôi còn nguyên cái tạng lực còn tan thương nữa nguyên cái tạng luật tám cuốc mà một cuốc như vậy đó là trung bình đó là 500 trang à, trung bình là 500 trang mà tám cuốn như vậy chỉ trừ ra cái phần nào mà ngày Úc và Liên hỏi Phật là Bạch Thế Tôn trong trường hợp đó bị tỳ kheo phải làm gì dạ thì cái chỗ nào Đức Phật ngài nói là này các tỳ kheo ta cấm các ngươi không được như thế này này các tỳ kheo ta cho phép các ngươi được quyền như vậy là này các tỳ kheo trong trường hợp đó các ngươi nên làm cái này cái này thì chỉ có cái đó thôi chỉ có trường hợp đó thôi chỉ có trường hợp đó thôi mà nghĩa là 8 cuốn lực mỗi cuốn 500 trang à, 8 là nhân cho 5 à, là là mình thấy là khoảng chuyện bốn ngàn trang Đấy. thì trong số bốn ngàn đó cái phần mà lời Phật đó cái phần mà cái phần ngày ban hành nó ngày cấm cái này ngày cho phép cái kia ngày à, ngày ban hành ngày ấn định này cái đó tổng cộng là lời Phật đó, thì khoảng chừng ờ, là chưa được một cuốn tức là một cuốn 500 trang mà tám cuốn như vậy làm nên cái tặng luật nha mà riêng cái phần lời Phật thì là cộng lại chưa được chưa được gọi là một cuốn gọi là bảy cuốn rưỡi đó bảy cuốn rưỡi là không phải là phật ngôn đó như vậy thì trong ba tạng mình thấy tạng A Di Đà là quốc này sẽ lại phát, mặc dù vẫn dựa vào là Phật tạng kinh là chỉ một bộ phận nhỏ này. còn nguyên cái tạng lực là bảy cuốn rưỡi trên tám, nha bảy chấm năm trên tám, không? là không phải là Phật khiếp chưa nếu tôi giảng mà ai mà về nghe lại rồi chép xuống nó mới rùng mình chứ còn nghe xong giúp như dịch nghe sắm cái đầu bư bư thì nghe lại nó quên mất rồi nha cái đầu bư nó nghe nó quên mất thì các vị tưởng tượng như vậy còn lắm bao nhiêu hết đó, đó là tặng Bali đó nha còn mà mấy cái cái, cái đời sau mình viết đó là cuốn sách to đùng cái này cái ngôn phong cái ngữ khí tuyệt đó không phải là của Phật mình cứ viết cho đã xong rồi mình gắn lên là như thị ngã văn e văn maya su mình bên bên tạng Sanskrit e văn máy gia số tăng e văn máy gia số tăng còn bên Bali mình để e văn mê số tăng thì cái đó bên Bali thì trường hợp nó hiếp trường hợp Bali này đời sau viết mà dám để e văn mê thì có mà hiếp có mà hiếp ví dụ như cái bộ gọi là Bodhisattva Bhumikatha à, để tôi nhớ không lầm là cái bộ đó, đó là nói về thì à, chuyện của các vị Phật tương lai mà sắp thành đó thì cái quyển nó cũng bắt đầu bằng cái chữ Văn Mê Sư Tăng à, như vậy tôi nghe nhưng mà trường hợp là là cực hiếm trong kinh điển Nam truyền cực hiếm còn những cái quyển tôi ở đây tôi nói bằng cái tinh thần khách quan và tôi xin xác định tôi không hề có cái ý bôi bác ở đây nhưng mà trong cái cái tinh thần khoa học học thuật thì mình phải nói thiệt với nhau chứ mình cứ ém hoài cứ ngại rồi giấu kỳ quá hết thế hệ này thế hệ khác giấu hoài hôm nay người ta có cái cái cái cái cái, cái, cái những cái ngành ngành nghiên cứu mà là, là về văn bản học đấy. thuyên thích là thuyên thuyên giống như thuyên giảm vậy đó thuyên thích học văn bản học người ta có cách để người ta xác định ra cái ngôn phong cái ngữ khí cái style cái style ví dụ như mỗi một cái thời kỳ đó mỗi một tác giả người ta có cái giọng nói khác nhau đó là nói mỗi tác giả đó style khác nhau và nói về cái ngôn ngữ mỗi thời kỳ nó có ngôn ngữ khác nhau chưa kể là mỗi cá nhân trong cùng một thời kỳ lại có cách nói chuyện khác nhau đấy thì mình thấy cái ngôn ngữ của những cái bộ kinh mà mình gọi là hoa nghiêm là pháp hòa không phải là cái ngôn cái ngữ khí của đức phật mà là cái ngôn phong của đức phật ngài đức phật không có thể nào mà ngài, ngài sáng tác ra nguyên cuốn dài sọc như vậy hết mà giới hạn nếu mà đọc kỹ đó nếu mà đọc kỹ rồi đó thì đó đó phần kể chuyện rất là nhiều cái phần ngài nói là này tu bồ đề ư ý với ngài <coughs> hoặc là à, này là à, bồ tát này này bồ tát kia cái phần đó là không có nhiều mà phần kể chuyện là nhiều cái mình hạn như lúc bây giờ đứa tôi ngự trên đỉnh linh thú cái đỉnh nó những cái nhỏ xíu như cái chén vậy cái đỉnh linh thú thiệt ở ngoài đời nó, nó bự bằng cái chén vậy. mà ở trong đó tả nó là nào là hàng trăm hàng triệu vị bồ tát ma tát được gồm có Ờ, với những vị mà gọi là gọi là, là đi về bằng thần lực thì thôi mình không cảm chắc mấy ông đó cũng đi mây về gió mà không chẹn nhau không ở đó mà kể con người đó là thương gia đại thần tướng lãnh quân sĩ rồi tứ trúng ở đâu chỗ nào mà chứa cái đỉnh linh thuốc thứ thiệt ở ngoài đời mình ấn độ nó bằng cái lỗ mũi mình vậy đó làm sao mà nó chứa đâu một rừng người như vậy rồi vô số bồ tát ma tát thiên long bát bộ gió lâm vũ bá đều đổ về hết rồi đó thì, thì ờ, những cái đó là không phải không phải là nguyên thủy nha không phải là nguyên thủy mà tại vì người đời nay thì cứ sợ nghi ngờ có tội nó khổ như vậy mà tôi biết rằng bữa nay tôi sẽ bị ném đá mà ném bằng đá mà đá mà ném ném tới tấp giống như là nó thần của của thằng Kim Quy đó nhưng mà mình cứ giấu hoài mới được nha như vậy là đối với kinh điển Pali đó cái phần Phật ngôn nó không bao nhiêu hết đó. nó không bao nhiêu hết rồi chính vì cái chỗ không bao nhiêu này nè cho nên có rất nhiều vấn đề tồn nghi có vấn rất nhiều vấn đề bị bỏ ngỏ không có được bàn tới để lấp đầy cái chỗ những cái chỗ tồn nghi những chỗ bỏ ngỏ này nè cho nên nó mới nảy sinh ra cái nhu cầu sáng tác của đời sau à, nó nảy sinh ra và mỗi một cái phật giáo buổi đầu chỉ có một nhưng mà khi mà phật tịch rồi đó thì cái cách hiểu cái được cái cái cái, cái đường lối hành trì và đường lối nhận thức của tăng chúng nó càng ngày nó càng nảy ra những cái khác biệt và buổi đầu toàn là dân thạc học không mà toàn là dân là cao thủ không mà cho nên các vị mới sáng tác biên soạn rồi giải thích nha làm gọi là rọi sáng những cái điểm tối ở trong kinh điển gốc và cứ mỗi một cái bộ phái hồi đầu anh em có một nhưng mà anh em sẽ nó tách ra thành mấy chục nhóm mà mấy chục bộ phái đó là thời kỳ giai đoạn gọi là phật giáo bộ phái này thì cứ mỗi bộ phái như vậy đó là họ cứ sôi tỏ một số điểm tối trong đầu trong kinh Phật nguyên thủy họ cứ sôi đội những chỗ nào không được nhắc tới đó mà họ mới kết hợp cái biết của họ kể cả cái chuyện vay mượn trong kinh điển bà la môn giáo kể cả chuyện đó nha thí dụ như hôm nay các vị gọi là vào trong thanh tịnh đạo một cái một cái tài liệu gọi là uy tín hàng đầu của phật giáo nam truyền đấy vì đừng viết bằng bản viết viết bằng tiếng Pali ấy. Ừ thì trong đó phản phát cái dấu vết của buổi bà la môn dày đặc thí dụ như cái chỗ mà giảng về ấn đức phật giảng về chữ phát cái qua đó à, giảng về phát cái qua đó giảng về sáu cái, cái, cái ý nghĩa của chữ phát qua là cái đó là của bà la môn giáo họ nói để ông thành ông thấm gì của họ đó. thì ngài thấy hay ngài thấy cái đó đem ngày bố thách của sáng ngài thấy đó đem bên đầu phật cũng có sai thế là ngày đem qua chứ cái đó là bên nguyên thủy cũng có cái đó Đấy. thì trong rung thế nào cũng có người nghe là nhảy dựng lên đó tại sao hôm nay mình tụi tôi đập phá tan tầm hết mà nó kẹt chỗ cứ giấu hoài giống như mèo giấu phân nhưng không dám nói đấy mà sự thật đó là như vậy chẳng hạn như nãy mới có cái tên nữa vô chửi tôi, tôi nè hình như tôi mới liếc mà tôi thấy nè ừ. cứ đụng đó là nhảy nọc nó, nó nhảy dựng lên giống như là là là, là, là, là đổ nước sôi vậy đó cứ nhảy cái đụng vô là nhảy, nó nhảy dựng lên đấy mà trong khi đó là cứ sợ người sợ cứ sợ người ta nói rằng sự thật đó ờ, cái vấn đề của mình mình mà có hai cách tìm đến chân lý cách một là mình nghe nó như nó là còn cách hai đó là mình nghe như mình muốn tức là mình muốn người ta phải nói về lịch sử kinh điển như là mình muốn là chết cha rồi mình phải chấp nhận nghe cái sự thật à, chấp nhận mình phải nghe sự thật mình thấy nó mình chính mình phải thấy nó không mình phải có khả năng thấy nó vô lý chứ còn không mà mình cứ sợ người ta chạm tới cái đó là hết thế hệ này qua thế hệ khác cứ cắm đầu gục mặt để mà thờ cái mà trong bụng từng người thấy là vô lý hỏi các vị có thấy có thấy cái đó nó, nó, nó kỳ không bao nhiêu thế hệ đứa nào cũng nghi ngờ hết mà cứ chổng ông quỳ lại cái mà trong lòng mình á nghi ngờ có nên không có nên tiếp tục cái chuyện đó hay không không dám nói mà cứ cứ ai mà mà mà mà, mà lỡ xì ra một chút là làm cả đám bu lên ném đá làm người chỉ nó uổng ăn cơm gì cho nó tốn tốn gạo mình phải ăn cái khác chứ mình ăn cơm mình mặc áo ngựa mà mình cái cái não trạng mình nó, nó quá nhiều vấn đề như vậy không có nên dạ yeah. rồi cho nên là đọc cái gì muốn đọc cái gì muốn nghe cái gì chuyện đầu tiên là mình phải xác định được cái nhu cầu thật sự của mình tuổi này của mình mình có thể học A Đàm mình có thể học duy thức mình có thể học tiếng Hán học tiếng Anh học tiếng Bali được hay không mình xác định cái đó nếu không được thì mình nên đọc sách thiền thí dụ như vậy mà thiền ở đây nó tới 800 ông thiền sư 8.000 cái cuốn sách thiền thì đọc cái gì thì mình chuyện đầu tiên phải tiếp xúc với thầy bạn chuyện thứ hai là mình coi cái gì nó hợp với tạng phủ của mình nhưng mà hợp ở đây nó có hai trường hợp hợp ở đây là vì mình thấy thích thứ hai hợp là bởi vì mình đi theo cái đường lối đó mình được tiến bộ chánh niệm tốt hơn trí tuệ tốt hơn và cái này nên nhớ cái này quá quan trọng cái đường lối nào mà mình càng đi theo mình càng có khả năng buông bỏ đó, đó là tránh còn mình đi theo cái đường lối nào mà càng đi mình càng bị dính chặt cái trong đó mình càng tu mình càng thấy mình hay mình càng tu mình càng bị dính khắn vào cái ông sư phụ sai sai ngay cái đức phật này cũng dạy mình buông ra nếu mà hiểu đúng lời phật đó là ngày dạy mình buông ra chưa có bài kinh nào ngày dạy mình cứ khư khư ôm chặt lấy cái mắt cá chân của ngài chưa bao giờ có bài kinh nào quái gở như vậy chưa bao giờ ngài chỉ cho mình thấy đây là chánh đây là tà nếu con thấy tin tưởng thì con cứ theo nó con đi nhưng mà đức phật không hề gọi là kêu gọi ai ôm cái mắt cá chân của ngài ôm cái bằng chân ngài chỉ không có bởi vì ngài kia mình buông ngay cả ngày sau la phất khi mà ngài trạch ngài đang khóc lúc ngài đang còn mới có sơ quả tu đồ quần thì khóc nghe, các vị nghe các vị đừng có tưởng ngài đang ngày dở hơn, hơn mình đâu mình nếu mình nghe nó thật mất thì mình còn còn ngậm ngùi chứ nghe ngài sa la phất mất thì mình thấy có gì đâu phải khóc vậy mình hay hơn ngạ nan không mà nếu mà các vị có cái lòng mà thiết tha với chánh pháp gặp ngài sẽ là phát bên ngoài đó các vị mới thấy ngài đáng quý đáng thương cỡ nào sau nhiều kiếp gọi là cộng sinh cộng trú cộng tác không? Ờ, với nhau giữa hai vị đó là, là thương mến nhau chỉ là đã đành mà ngay trong đời hiện tại đó trong kinh thôi ngài anh an ngài quyết ngài sách phất ngài biết ngài biết rằng trong cái vô lượng vũ trụ hiện giờ này, là ngoài đức bổn sư ra cái người mà có thể gọi là tạm thay thế đức phật để mà quản diễn chánh pháp là chỉ ngài sẽ là phát sau ngài sẽ lại phát mới tới ngày một kiệt ly này trong chú giải ghi rõ trong đệ tử đức phật thần thông của ngài sẽ lại phát chỉ thua có một mình ngài anh em ở ngày một kiệt ly và cái trí tuệ của ngũ ngài mục kiền liên chỉ đứng sau ngài sẽ là phật nhớ cái đó à, chính vì hiểu cái này cho nên ngày hôm nay ngày quý ngày sẽ mất kinh khủng lắm ừ. ngày không thì khi mà ngày nghe ngày ngày ngày ngày ngày sẽ là phật cảnh đấy ngày không thì đức phật ngày hỏi ngày ngày hôm nay ngày chị sẽ là phật đi ra đi viên tập có mang theo những gì gọi là sở chứng như là giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến hay không những gì mà sẽ là phát thành tựu trong lúc sinh tiền sẽ phát có mang được cái đó ra đi với mình không ngày nay mới không Ngài Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà như vậy thì chính bản thân sẽ lại phát nói là ra đi nhưng không phải là ra đi cái kiểu mà mang theo mọi thứ để để dấn thân vào cái hành trình mà như mọi người nghĩ mà đó là sự kết thúc sanh tử mà nếu đó là sự kết thúc sanh tử thì nó hoàn toàn khác với một cái chuyến đi vĩnh biệt khác nhiều lắm hoàn toàn khác cho nên cũng không có gì phải phải phải, phải anh an phải tiếc hết không có gì phải khóc hết ừ. như vậy ngay trong cái lời an ủi phủ dụ của đức phật ấy, mình thấy rằng chính ngài cũng kêu gọi sự buông bỏ mà à, chứ không có không có cái vụ mà chấp nhân chấp pháp như có những người họ cứ đè bên kinh Bali rồi họ chửi các vị có thể chửi cá nhân mấy ông năm tông được nhưng mà không nên nguyền rủa phỉ bán nguyên cái hệ thống kinh điển nam truyền Bali cái đó không chuyện đó mới lên có thể quý vị nhờ cái kiểu thủy bán đó các vị được người khác họ tôn vinh thích thú những mà các vị đang gieo cái trọng nghiệp ừ, đối lập lại chánh pháp đối lập lại chư phật qua đời mười phương thì đời đã sinh ra đời sau khó gặp được chánh pháp lắm Đấy, khó lắm không nên gọi là cắm đầu ừ, gục mặt để mà nguyên rủa một cái tông phái mình cứ chửi bắt tông là sai mà mình chửi năm tông của không nên nha không nên cái gì chánh pháp thì mình nên lắng nghe học hỏi cái gì mình nghi ngờ thì mình để nó qua một bên để tính sao còn cái gì nó thấy nó tào lao thì mình dứt mình có can đảm mình dứt hẳn đấy phải có cái đó cho nên đó là buổi bài giảng của tôi xem hôm nay à, tôi đang nhấn mạnh đến một chuyện là mình là cư sĩ nói riêng và người tu Phật cầu giải thoát nói chung mình nên học nên đọc cái gì và tại sao không nên đọc cái gì và tại sao thì cái nên đọc là cái gì là thứ nhất mình coi nhu cầu mình là cái gì thứ hai là cái thầy đó tác giả đó khi họ trình bày cái đó là họ trình bày như họ muốn hay là họ trình bày vì cái bản chất vấn đề nó là như vậy nhớ hai cái này khác nhau còn những cái không nên đọc là sao mình nên nhớ rằng hãy cẩn thận với những thứ mình đọc mà nó không có giúp được ích gì cho mình mà mình thích nó mình đọc nó chỉ vì mình thích nó thích cái đề tài đó thích cái cách nói nó thích cái ngôn ngữ đó thích cái ông thầy đó thích cái tác giả đó thích cái trường phái đó thích cái truyền thống đó làm được không phải cái đó nên đọc tôi nhắc lại lần nữa khi mình xác định là mình thích mà không có lý do tôi nói như ngoài đời luôn mình muốn cưới người ta về mình phải xác định tại sao mình lấy nó chứ còn mình nói tại tôi thích ờ, cái gương mặt của nó thích nụ cười của nó thích cái ờ, ma lúng đồng tiền nó cực kỳ nguy hiểm chỉ vì một cái nốt ruồi nặng có 2 gram mà mình cõng mấy chục kilo còn lại quá ngu ngu lắm nha rất là ngu chỉ mê cái nụ cười của nó ít bữa mà răng nó rụng nó đắp cái răng giả vô thì tới quớt rồi rất là ủ để nguyên cái đời trai mình đi cõng một người chỉ vì một cái nốt ruồi bởi người ta mới nói là bị xe cán chết không có tức và tức vì bị nút ruồi nó cán tức là nguyên cuộc đời mình nó là bị một cái người đàn bà nó cán mình chết gắt chết lép là chỉ vì cái nó có nút ruồi ừ, thì nó rất là đau học đạo cũng y chang như vậy học đạo y chang như vậy chỉ vì mến thầy mến cái ngôn ngữ mến cái văn chương mến cái âm điệu của ổng mến ánh mắt nụ cười giọng nói của ổng mà phải đi chấp nhận ổng cuối cùng ổng dắt mình đi ổng dắt mình đi rồi khi mà đến cuối đời mà ngồi nhìn lại cái mà mình nhận được là cái gì ai chịu trách nhiệm nhiệm cho mình ngày xưa mình mê thầy bây giờ lúc mà tắt thở rồi mình đi về một cái cảnh giới mới thì ai là người chịu trách nhiệm cho cái lầm lẫn một đời của mình đây có một, trong một bài viết tôi có nói người phụ nữ tàu và việt mê tính dị đoan mua giấy vàng bạc về đốt ai cũng nói họ là thất học ai cũng nói họ là nhẹ dạ nhưng mà thật ra cái đám đàn ông của mình nó có nhẹ dạ không có chứ cắm đầu theo đuổi một cái lý tưởng chính trị một lý tưởng tôn giáo cắm đầu theo đuổi một cái trường phái học thuật ờ, một cái quan điểm triết lý để rồi cuối đời nhận ra đó là mình đi nhầm đường có lúc mình cũng nghi ngờ con đường dưới chân của mình có có nhưng mà vì một lý do nào đó ờ, ờ, cầm vàng mà loại qua sông vàng rơi không tiếc mà tiếc công cầm vàng có trường hợp lỡ theo đuổi rồi bỏ không được ừ. thì cái trường hợp nó đau lắm rồi tới lúc mà cuối đời mình tỉnh mộng thì bừng con mắt dậy thấy mình tại không thì hóa ra mấy chục năm trong đời của mình cũng chỉ là đốt vàng mã như là mấy người đàn bà mê tính thất học vậy thôi này cho nên cái đốt vàng mã nó có hai trường hợp cái vàng mã mà cụ thể đó đó là cái sắp giấy vàng bạc mà mấy bà đốt mấy bà mấy cô nhưng mà cái vàng mã thứ hai nó chính là cái đời sống tâm linh đời sống tinh thần mà mình đã chọn lựa sai là chỉ muôn sắp về đó cuối cùng nó thành to hết Đấy. cho nên cố tránh đọc và nghe bất cứ cái gì chỉ đơn giản do mình thích mà mình phải tự xác định coi cái đó nó có thứ nhất ờ, nó có giúp ích được gì cho mình hay không thứ hai hôm nay chúng ta có internet hôm nay chúng ta có sách vở chúng ta có điều kiện để truy nguyên cái nguồn gốc sử tính văn bản của mỗi cái kinh điển nha yeah. yeah tức là chúng ta thấy cái bài cái bài cái cái lời nói chuyện đó các bạn nói chuyện các bạn viết cuốn sách đó, nói như vậy mình thấy nó rất là vĩ vĩ mình mà đủ chưa chưa không phải cái nào chiên chiên thơm thơm còn giòn giòn ngọt ngọt đều là ngon hết đâu quý vị à, Việt Nam có nhiều món độc lắm ví dụ như cái bột khoai mà nó đem nó, nó chiên trong nó ra nó nó, nó rắc đường nó trời ơi ai mà <laughs> cũng nít nhà, nhà nghèo mà nghe tới cái món đó nó mê cho chết là bác sĩ Mỹ mà nó biết được ăn cái đó là nó giết mình liền nó nó, nó vừa độc mà nó vừa không có bổ dưỡng với chân á nha mà nó đẹp lắm cái bột khoai đủ thứ màu đem đem chiên xong rồi rắc cái đường cát lên là nó ngon dữ lắm Đấy. mà mình không thật sự cần cái đó nhớ nha mình không thực sự cần cái đó cho nên hãy nhớ cái này dầu cái đó nó có hấp dẫn cách mấy nhưng mà mình là người trưởng thành rồi mình phải biết tại sao mình thích cái đó và cái đó nó có hại gì nó có lợi gì cho mình cái nhu cầu thật sự của mình là cái gì các vị đi chợ cũng vậy mà nói nó hơi mất vệ sinh các vị đi vào toilet cũng phải có lý do chứ đi vào đó để làm cái gì để đi bb hay để đi caca để đi ra nước hay là ra cái để mà nó chỉ đơn giản là để rửa tay rửa mặt hay là vào trong đó để mà ờ, vuốt để mà, mà, mà thấm nước vuốt tóc hay là vô trong đó để mình chỉnh son chỉnh phấn mình phải biết lý do mình mới bước vô trong cái toilet chứ chưa? nó vô trong cái cái VC mà mình còn phải biết cái lý do thì nói chi là mình cầm cuốn sách nói chi là mình chọn lấy một sư phụ để mình lắng nghe nói chi là mình chọn lấy một trường phái một quan điểm học thuật tôn giáo để mình theo mà còn phải bội phần cẩn thận đó quý vị à nha à, bác sĩ thì họ nhầm nó chết có một tên thôi à, thầy giáo nhầm thì chết một thế hệ nhưng mà mình tu nhầm là mình chết vô lượng kiếp nhớ cái đó ừ. và hồi nãy tôi có nói rồi chính vì cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống của chúng ta không khác không có giống nhau cho nên cái thiện ác của mình không giống nhau và từ chỗ thiện ác không giống nhau cho nên đời đời kiếp kiếp sinh ra mỗi trường người lại tiếp tục có mặt trong một cái môi trường khác nhau giàu trên hình thức hình như có vẻ giống nhau ví dụ cùng cha cùng mẹ đó là môi trường giống nhau cùng cha cùng mẹ cùng sống chung một mái nhà lớn lên cùng chung học chung một cái trường làng tiểu học lên trên tỉnh trường tỉnh trường huyện giống nhau rồi sau đó đi ra nước ngoài ở cùng chung một tiểu bang một tỉnh bang giống nhau đúng cái gì cũng chung chung, chung hết nhưng mà tôi bảo đảm rằng có điểm khác bằng chứng là tại sao thằng anh nó lấy con lan mà thằng em nó lấy con cúc là mình thấy nó lại khác rồi rồi thằng anh nó khoái chúa mà thằng em nó khoái chùa là mình thấy khác rồi rồi hai anh em cùng thờ phật mà thằng anh đó là bắt tông thằng em đó là nam tông rồi nó thấy khác rồi hai anh em đều nam tông hết mà thằng em á, thì nó khoái miếng điện thằng anh nó khoái việt nam à, bà chị nó khoái tích lan mới ghê chứ đấy rồi chưa kể <laughs> là mê tích lan mê cái miếng điện đó mà mình thằng anh thì nó khoái ngày Ma Si, thằng em nó khoái ngày pao mà bà chị mà lại khoái cái ngày sumin tichaniya các bạn thấy chưa thấy chưa rồi khi lấy vợ lấy chồng rồi thì vì công ăn việc làm vì cái mỗi hoàn cảnh gia đình mà lại như chim bay về muôn hướng hồi nhỏ thì đúng là môi trường có vẻ hơi giống nhau nhưng mà cái chủng tử cái hạt giống tâm linh trong đầu mỗi người nó khác nhau nhiều lắm đấy cho nên từ cái chỗ đó, đó cho nên đó là tôi nãy đã, đã tôi nói rồi người viết sách đã không giống nhau người đọc sách cũng không giống nhau mà cái ác liệt nhất của dòng sinh tử là gì các vị tưởng tượng nguyên một cái sa mạc như vậy nguyên cái biển cát mênh mông như vậy mỗi một hạt cát là một chúng sinh mà mỗi một cái mỗi một cái chúng sinh như vậy nó có vô số cái tác phẩm trong, tôi biết trong room là nhiều người nghe các vị cũng hơi sốc các vị nói tôi mới học lớp 2 mà không dám nói là tôi có tác phẩm có đó quý vị tác phẩm là gì tác phẩm là những gì các vị nói các vị viết những gì các vị hành động thì đều được gọi là tác phẩm đấy các vị có nghe không những gì mình nói mình viết đi là tác phẩm nghe, con nghe. một bà nhà quê không biết chữ bà có tác phẩm chứ mà không có đó là những gì bác thường hay nói bà thường hay nói ra mà bà thường những gì bà thường hay nói bà thường hay nói bà hay nói bà ngồi lên ở mắt đó là tác phẩm bà đó rồi cái kiểu sống của bà đó bà không biết chữ đúng nhưng mà cái kiểu sống của bạn, cái kiểu ăn nói của bà cái kiểu đi đứng cái kiểu chào hỏi cái kiểu cười cái kiểu khóc của bà đó là tác phẩm của bà đó là công trình của bà đó và các vị đừng có nói với tôi là bà nó không để để làm ảnh hưởng cho thế giới sai có có có đó có mấy cái chuyện mà gọi là tan nhà nát cửa là do mấy cái bà mà mà buôn dưa lê mấy bà mình nhiều chuyện đó là toàn là mấy là tác phẩm của mấy bạn cái tác phẩm mấy bả mấy bả không có khả năng làm hòa bình nhưng mà cái khả năng mà mà làm chiến tranh rất giỏi không có khả năng làm chuyện lớn nhưng có khả năng làm lớn chuyện nha mấy bà đó là thầy đó à, nhớ cái nói là thầy đó cho nên mỗi người sanh ra đời mỗi người một chỉ là một hạt cát thôi nhưng hạt cát ấy nó lại có vô số những tác phẩm rồi bây giờ trong vô số những cái sai biệt đó chúng ta lại đi tìm cái mình thích bây giờ các vị hình dung ra cái, cái bức tranh sanh tử chưa bức tranh luân hồi chưa đó tức là trong cái biển cát mênh mông ấy cái hột cát này là nó đi tìm những cái màu tím hậu cát kia nó đi tìm những cái màu xanh hạ cát này nó đi tìm những cái màu vàng và nhà hạ cát kia nó đi tìm những cái màu trắng đó, đó vấn đề là chỗ đó rồi chúng ta cứ đi tìm mà cứ mỗi lần đi tìm như vậy là chúng ta lại củng cố cái chủng tử của mình mỗi một kiếp sống luân hồi đó chúng ta giống như một cái trái cái trái banh mà cái trái trái cầu mà bằng tuyết vậy đó có nghĩa là là, nó càng lăn thì nó càng lớn vì sao vì nó cuốn theo trong đó rất là nhiều thứ và các vị có biết cái thổ ni đồ đó là cái vòi rồng đó khi mà nó đi ngang một cái nơi nào nó là nó hút theo trong đó bao nhiêu thứ nào là nhà cửa xe cộ thùng thao lon hũ ờ, nồi son chảo muỗng đĩa dao kéo nó hút theo hết nhưng mà cái đó nó hình ảnh đó, đó nó nó nó hút đến độ nào đó thì nó buồn không hút xong rồi nó buông thì mình á khi nào mình đắc quả thánh thì mình mới giống như cái tornado lúc mình nó nhả đồ ra còn lúc mà đang dòng luân hồi mình giống như cái tornado lúc nó đang hoạt động nó đang nó đang di chuyển vậy đấy nhưng mà cái hình ảnh mà nó dễ hiểu dễ hình dung hơn đó chính là chính là cái trái cầu tuyết nó càng lăn nó càng lớn và nó càng cuốn từ nó bao nhiêu thứ chúng ta cũng vậy trong cái dòng chảy luân hồi chúng ta càng lăn tới thì chúng ta cuốn ra trong đó bao nhiêu là những gặp gỡ những cuộc hội ngộ tốt và xấu thiện và ác buồn và vui cứ càng lăn đi mình càng cuốn theo trong đó à, mà tôi là người miền tây là tôi đã có một mớ cái hành trang của người miền tây rồi những thứ do cha mẹ anh chị em bà con quến gì trong đầu của tôi trường lớp của Việt Nam xã hội Việt Nam thầy bạn tăng ni Phật tử Việt Nam nó quên gì trong đầu của tôi này rồi từ đó tôi đi ra xứ ngoài tôi tiếp xúc tôi gặp gỡ tôi đọc sách tôi nghiên cứu nó lại quên quết vô trong đầu tôi thêm một mớ nữa rồi thời gian tôi ở bên mỹ rồi bây giờ tôi chuyển qua châu âu tôi ở thỉnh thoảng qua lại đó thì cứ mỗi lần tôi về châu âu đó, là tôi lại quên thêm một mớ những thói quen những tập tính những cái tập tính của bên châu âu <coughs> thì tất cả những cái hoàn cảnh nó đưa tôi đi thì ở mỗi nơi chốn như vậy nó tôi quến tôi quến nghĩa là tôi tôi tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi gắn vô thêm trong người của tôi à, một mớ thì cái nào mà nó hợp với cái chủng tử của tôi nhất á, thì nó trở thành ra là phân bón để nó nuôi lớn cái chủng tử đó lại và trên cái bước đường mà lăn lóc trong biển đời đó nó có nhiều thứ trước giờ tôi không có thích nhưng mà do cái hoàn cảnh đặc biệt nó ép tôi lâu ngày tôi buổi đầu đó, thì tôi tôi tôi đối với nó bằng tâm thức phản kháng sau đó đó là bắt đầu là hòa giải rồi thì đồng thuận và cuối cùng tôi biến chất các bạn nên nhớ cái đó nha nhớ luôn luôn lúc nào có rất đó là những cái mình không thích rồi. còn mấy cái mình thích thì không nói gì rồi còn những cái mình thích rồi, thì bắt đầu là đối kháng tâm thức đối kháng rồi đó là tâm thức hòa giải tâm thức đồng thuận và cuối cùng là tâm thức tâm thức biến chất ừ. thì biến chất là nó có hai trường hợp hoặc là tốt hoặc là xấu các vị còn nghe không alo dạ dạ chúng tôi vẫn còn nghe okay. xin chúng tôi vẫn còn nghe cho anh ờ, anh mỗi trang sách mà quý vị đọc á mỗi trang sách quý vị đọc là mỗi trang sách mỗi phút mà mình nghe bài giảng là mỗi lần mình đang ung đúc mình đang xây dựng đang kiến tạo đang chắc mót đang ki cóp đang tích lũy cái gì cái vốn liếng mới cho cái chủng tử của mình mà đức phật chánh đẳng giác cái cơ hội mà gặp ngài rất là hiếm bởi vì sao vì chỉ có chánh đẳng giác là cái người mà nhìn mình ngài mới nhìn xuyên thấu được cái trái cầu tuyết đường kính 8.000 cây số này đường kính 8.000 cây số cái trái cầu tuyết của mỗi người ngài nhìn xuyên thấu cái quả, cái quả, quả cầu tuyết của mình nguyên cái quả cầu tuyết đường kính 8.000 cây số đó đối với ngài ngài nhìn rõ giống như một cái trái pha lê mà đường kính một gang tay ngài nhìn rất rõ ngài biết trong đó là cặn cáo rồi kim cương rồi vàng rồi ngọc rồi cái gì đó ngài nhìn ngài thấy hết ngài biết rằng cái tên này nè nó cần nghe cái gì để nó đắt còn cái tên kia nói tới chết nó cũng không đắt cái tên này hướng dẫn kiểu nào cái tên này hướng dẫn kiểu nào ngài nhìn ngài biết mà cái người duy nhất trên đời này có thể làm được cái chuyện đó một hiệu quả một trăm phần trăm là Đức Phật ngài sao nó phát chỉ được có ba bốn chục phần trăm à, nhưng mà Đức Phật là trăm phần trăm ngài Sa phải còn hên xui ngài Mục kiện Liên còn hên xui nhưng mà đức phật thì không đức phật là ngài nhìn biết rõ là cái người này độ được hay không người này có đắc được ngay bây giờ hay không mà nếu đắc được thì họ sẽ đắc đạo bằng kiểu nào bằng cái câu nói nào ngài không cần nói nhiều cho nên trong kinh có nhiều bài kinh các vị thấy người ta hỏi ngài một đường mà ngài trả lời một nẻo mình thấy hình như vậy đó hình như là ngài trả lời lạc đề nhưng mà không ngài biết rằng đối với cái người này nè nó hỏi như vậy đó nhưng mà phải trả lời gì nên thì nó lại hiểu cái mà họ đang thắc mắc không biết trong rừng hiểu có được không ta thí dụ từ ví dụ nha thí dụ như bây giờ họ gặp nhà hỏi gì chứ là ngày nấu cơm chưa con đói rồi nếu mà làm mình á thì mình nói à, nấu rồi hoặc là chưa nấu nhưng mà ngày này không tùy người có người hỏi ngày nấu cơm chưa ngày nó nấu rồi hoặc là lát nữa nấu nhưng mà có nhiều người ngày gặp họ họ hỏi ngày chứ bên ngày ngày nấu cơm chưa ngày nó là bữa nay có giá sống đi cô quế nè ngày biết là cái tên này nó rất là khoái ăn phở nó mê thở lắm cho nên khi mà hỏi ngày bên ngày, ngày nấu cơm chưa thì ngày trả lời giống như Trấn Quốc ngày nói, bữa nay có giá thiệt là ngon có quế có ngò gai tuyệt vời luôn thì nó nghe vậy là nó chịu rồi đó. mà mình thì mình lấy cái não trạng của mình đó mình nghĩ ủa kỳ hỏi kỳ hỏi nấu cơm chưa mà nó là bữa nay có giá tươi có ngò gai có quế là sao nó rất quớt rồi nhưng mà không đối với ngài ngài biết cái người này mà nói cái đó thì nó tới hơn nó chạm nó chạm tới tủy nó nó chạm tới ấp của nó luôn à, chạm lên cái tâm thức cái cao ngoan của nó nha rồi cho nên à, là mình đọc sách đọc kênh à, là nhớ cẩn thận có hai thứ đọc bằng cảm tính đọc bằng cái emotion đọc bằng cái feeling và cái nữa là đọc bằng cái lý do trí tuệ cái gì nó phải là reasonable cái nó mới xài được còn có cái mà coi như chỉ đơn giản là do mình thích thôi đó thì chưa được vậy có những cái mình thích mà nó không có cần rồi ờ, có những cái mình cần nhưng mà mà căn bản là mình không có thích đó là bởi vì bởi vì chúng ta biết là chúng ta có hai cái nguồn hai cái nguồn là hai cái cực ờ, tâm lý ờ, thiện và ác rất là mạnh luôn luôn đối lập nhau trong tâm cảm của mình đó à, thì có những cái cần thì có cần nhưng mà nó lại đi ngược lại cái bất thiện của mình hoặc có những cái nó đi ngược lại cái cái vốn thiện của mình thì mình chịu không nổi ừ. thì mình nên nhé mỗi người tôi nói rồi mỗi người đều có cái vốn lý thiện và bất thiện những cái tập tính nhưng mình quân tập rất là nhiều đời nè tập khí đó yeah. cho nên khi mà đứng trước một cái sự kiện trước một câu nói một cái vấn đề gì đó thì cái thiện cái ác nó cùng lúc nó xuất hiện cùng một lúc nó nó, nó, nó, nó xuất hiện để mà nó nó nhận xét nó đánh giá thì nếu cái chủng thiện nó mạnh đó thì cái, cái thiện nó, nó làm chủ nó nói, ok cái này được còn nếu mà cái ác mạnh nó dẹp qua bên hoặc là nó chấp nhận có nhiều trường hợp chấp nhận là tốt nhưng có nhiều trường hợp bỏ đi là tốt thì lúc đó là hai cái ông thiện ác là ông dành ông dành đứa nào rước đó về thí dụ như có những người mà họ nghe nó thỏa bớt quan trai à, bớt ăn à, và hạn chế gọi là ngày ăn một buổi à, không nghe ca vũ nhạc kịch không sử dụng mỹ phẩm không nằm giường cao chiếu rộng họ nghe giờ họ thích liền họ nói đúng vật chất đơn giản rồi tinh thần mới phong phú họ nghe là họ chịu liền nhưng có một tên thì nó nghe vậy nó nói tu gì khổ vậy tu được tu tâm cho phải tu hình thức ăn mấy buổi cũng được miễn là cái tâm mình thôi còn phấn son quen xài thì cứ cho xài miễn là mình tu tâm thôi nó nói nghe rất có lý <clears throat> nói nghe rất là có lý nha nó là xài mình, xài phấn son nó phải mình xài cho mình mình xài cho thiên hạ mình xài vì phấn son mình chứng diễn là vì mình tôn trọng người khác đây cho nên là là mình có quyền xài khi nào mình xài bằng cái tâm chấp trước cái, cái, cái tâm mà chấp ngã chấp ừ, hữu thì cái đó mà làm cái nên còn cái này nó là là mình mình mình xài mà, mà bằng cái tâm buông thả bằng cái tâm vô chấp à, tùy khuynh hướng tâm lý có người họ nghe nói bác quan trai họ có phản ứng như vậy đó quý vị dạ, nói chuyện trên trời nhà dạ, có người thì họ nghe là họ chịu liền và có người họ nói tôi vì khổ quá tôi tôi không nổi họ cũng tìm cách họ đẩy nó ra nhưng mà đẩy bằng cách một cách khác còn cái tên kia họ đẩy nó ra bằng bằng một cái giọng cao siêu nhưng mà cuối cùng họ không cần giữ nó luôn này cho nên các vị thấy không chỉ riêng bác quan thôi hoặc là cái cái cái cái, cái hạnh bố thí có nhiều người họ mạt sát cái chuyện bố thí họ nói là nó có làm thì nó có ăn tại sao tôi làm lòi con mắt à, đổ mồ hôi sôi nước mắt mà bây giờ tôi phải đem tôi cho người khác là sao à, quá vô lý à, nhưng có người họ họ nghe cái hạnh bố thí họ lại thích thấy đời sống là chia sẻ giá trị của mỗi con người nó không nằm ở chỗ anh nhận được cái gì mà nằm ở chỗ anh đã cho ra cái gì có nhiều người họ đói họ cái hạnh bố nó là chuyện rất là bình thường nó là một niềm vui nhưng có nhiều người họ cả đời họ bắt chạy ra nước đối với họ cái chuyện mà đem sang sẻ cho người khác làm chuyện vô lý và ngu xuẩn còn cái chuyện mà nó là báo ứng kiếp sau không thấy trước mắt là cái hao tiền tốn của rồi nè cho nên tùy cái khuynh hướng tâm lý mỗi người có người nghe nó học giáo lý họ không chấp nhận được có người nghe nói ngồi thiền họ không chấp nhận được có người nghe nói giữ giới nghe nói là phục vụ người khác họ không không chấp nhận được nhưng có những người mọi nghe tới mấy chuyện đó là họ chấp nhận đến tơ tóc luôn là vì, vì sao vì hai cái cái cực tâm lý hai cái cực hai cái stream trong lòng mình nó thiện và ác đó. cái nào mạnh cái nào mạnh thì cái đó nó thắng nha yeah. thì cũng vậy trong kinh sách cầm một cuốn sách cầm một cuốn văn giảng lên thì đó chính là cái lúc mà thiện ác quý vị nó đang giằng co với nhau đó nó coi đứa nào nó coi nó, trong hai đứa nó đứa nào mạnh mạnh hơn để mà nó chọn lấy hay là nó phủ nhận cái đối tượng trước mặt cái đó là hoàn toàn là của quý vị nha bây giờ quý vị tưởng tượng hai chồng đi ra phố hai chồng đi ra phố bây giờ phải nhìn cái chỗ nào mà có giảm giá bảy 70 trăm tám 80 trăm còn chồng đừng ngóc lên ngóc xuống cái coi đồng hồ hoài thì nó có ông chồng nhìn hồ nữa cũng cứ trong về nhà à, còn mà vợ thì bác không có cần đồng hồ bởi vì nàng là không có nhìn cần nhìn đồng hồ mất hứng nàng phải nhìn chỗ nào mà một là đồ hiệu hai chỗ nào là giảm giá có hai chồng đi phố mà trời lúc hai chồng già rồi 50 ngoài rồi mà âu yếm tình tứ là đi vô chỗ shopping mỏng cái nắm chặt cái bài bán thế này không có rồi cái có nhiều người hâm mộ quá nó trời ơi vợ chồng trẻ vợ chồng son mà chưa được như là hai bác nữa bác ừ, cho cho chúng cháu biết cái bí quyết mà để mà có ẩu yếm với nhau mấy chục năm trời ông nó ẩu cái khỉ gì tôi mà tôi buông nó ra mà nhảy vô sắp pin rồi à, cho nên phải ông <laughs> cứ nắm chặt cái tay của bà mà các vị thấy khiếp không tức là hai vợ chồng đi trong một chỗ đông người đó mà mỗi người một ý ừ. ổng thì ổng cứ muốn trong về nhà thôi còn bà là bà muốn đi shopping thôi ở đây cũng vậy đừng có nghĩ đó là chuyện cười đừng nghĩ đó là chuyện của hai người mà chuyện của mỗi người cũng như vậy khi mình nhìn cuốn sách nghe một băng giảng đọc một cái vấn đề giáo lý trong đầu mình lúc đó là có hai cái cực tâm lý đối lập nhau nó đang đấu tranh với nhau một đứa đó, đứa bất thiện thì nó thấy vấn đề nó khác mà đứa thiện cái, cái, cái chủng tử thiện nó đánh giá vấn đề nó khác vấn đề là đứa nào mạnh vấn đề là đứa nào mạnh và tôi nhắc lại lần nữa hãy cẩn trọng với cái gì mình thích và với cái gì mình ghét nhiều khi cái mình thích nó không có cần thiết mà nhiều khi cái mình ghét nó đã rất là cần thiết nhớ nha cái này rất là quan trọng có những cái mình ghét như nó rất là quan trọng chẳng hạn như bên ờ, châu Âu bên Thụy Sĩ ở cùng lúc hai nước Thụy Sĩ với Đức cách nhau có cái biên giới ngay cái vùng biên giới này là chỗ khác thì người ờ, bên dùng bên ờ, thụy sĩ thì nó có ba cái khu vực ý pháp với đức mà tôi thấy bên đức thì cái dùng bên đức nó, nó nhiều cái loại rau nó kêu là đăng đà ly ông việt nam kêu là bồ công anh tôi không biết bên úc có ai không và tôi cũng không biết bên việt nam á, tôi cũng quên mất là việt nam mình như có mà như nó dỏm lắm nhỏ nhỏ nhỏ bên ờ, thị sĩ với bên đức lá to đùng cả gan này là nó mập ú mà làm ờ, phật tử quen nó họ làm ờ, làm xà lách họ bỏ giấm với dầu dầu dầu ô liu vô ăn rất là tốt tôi biết nó tốt lắm mà tôi nói thì với các vị nó nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn mà gặp bữa nào họ hái xui họ hái nhà có lá già nó có gai cái cái, cái, cái lá nó, nó có cái, cái ở hai cái viền lá nó có gai nó làm cũng mệt mỏi lắm à, cái, cái gai nó cũng giống giống, giống như là lá, lá, lá ngò gai vậy đó mà nó càng già nó càng đắt mà tôi nhớ cái, cái chị phật tử đó chỉ chỉ làm cho tôi một tô mà chỉ chị thấy tôi ăn hơi nhận nhận cho nó rồi chị ráng nuốt đi chị ráng nuốt cái này nó tốt dữ lắm nó tốt dữ lắm mà tôi chỉ biết chừng chừng là nó tốt thôi nhưng mà thích thì tôi không có thích mà tôi thấy mỗi lần mà mở làm ra một là tội nghiệp chị thấy mình ăn ớn đó cái chị sắc nhỏ lại sắc nhỏ nhỏ cho dễ nuốt rồi cái bữa thì chị chỉ qua chị luộc rồi có bữa thì chị uh, ờ, uh, ờ, lấy là như nấu canh có, nấu canh nó đắng lắm nấu canh rồi luộc rồi xào rồi làm gỏi mà tôi nói cái đó nếu mà mà ăn được mỗi ngày thì rất là tốt nhưng mà thích thì không thích thì tôi không thích ừ. thì ở đây phần pháp bị trang vậy hoặc chuyện đời nói chung cũng giống như vậy nó có những cái vấn đề nó giống như cái lá đăng là ly ông là cái lá bồ công anh vậy. nó nhẫn nhẫn mà nó không có ngon lòng vậy chân á à, nhưng mà nó cần thiết còn á, là ba cái thứ mà tàu lao ba cái thứ đồ chiên mấy cái, cái chips mấy cái snack cái này, mấy cái đó thì ai cũng mê hết còn nít mỹ 100 đứa là hết là là, là chục đứa là nó mê hai cái đó là mấy cái chips này cái snack rồi nha nha nha nha rồi ba cái kia là bên đây nó kêu bông pít bên bên nó kêu là cái gì ta fan fry á fan fry là cái khoai tây chiên à, khoai tây chiên mà ăn với, với, ờ, ờ, ờ, với uống với nước khóc á, trời cái đó là nó mê cho chết à, nhưng mà là cực cực kỳ nguy nguy hiểm không có tốt này thì sách vở sách vở con người và các cái tác phẩm à, đều y chang như vậy điều trị trang như vậy mà phải cẩn trọng và tôi nãy tôi có nhắc rồi ngay cả kinh điển Bali mà mình còn phải cần có cái nhìn khách quan thì nói chi là những sáng tác của đời sau à, mỗi vị họ có cái tâm đắc riêng mỗi vị họ có cái sở tôi nói chậm nha mỗi tác giả mỗi soạn giả họ có cách điểm tâm đắc riêng tâm đắc là nghĩa là cái họ thích đấy. mỗi người có cái sở trường có cái sở đoạn riêng đấy mỗi người có cái chỗ thích và chỗ ghét riêng thế là họ đem cái cái sở trường nè sở đoạn nè cái thích cái ghét rồi cái trình độ của họ nữa họ lấy cái này họ trộn nó lại thành ra là tác phẩm à, rồi mình mới đem về mình nuốt mà cái việc tưởng tượng có cái gì nó dạy cho bằng cái đó cái đó là người ta làm theo cách nạ cái thể trạng của người ta cái não trạng của người ta đấy mà mình đem về mình nuốt mà trong khi đó mình nuốt luôn cả cái vấn đề của người ta đó. có những vị họ mê tắm mê đuối ngày Mahasi có những vị họ chống đối ngày Mahasi hai tay hai chân mình phải cẩn trọng mình hãy cẩn trọng với những người mê nghề mahasi mà mình cũng phải cẩn trọng những người chống nghề mahasi bởi vì tại sao họ chống họ chống cái gì rồi họ tại sao họ mê mà họ mê cái gì nha yeah. mà tương lai tương lai chúng ta có cái ờ, kalama chúng ta ờ, lui tới ở đó thì tôi đã nói rồi cái người mà các vị làm việc không phải là tôi not me never nha yeah. mà tôi cái người làm việc là thiền sư của các truyền thống nhân cái bài giảng này tôi xin nhắc lại mai này về đó à, thì chúng ta cũng vẫn theo cái đường lối mà tôi vạch ra từ đâu cứ mỗi một truyền khóa như vậy đó là mình thỉnh một truyền thống về giảng cho mình một cái đề mục hoặc nhiều đề mục ví dụ như là một ờ, quán bất tịnh 32 thế trường rồi niệm phật niệm tâm từ niệm hơi thở à, rồi tu các là một thiền chỉ như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sáng thì cứ mỗi một cái khóa thiền như vậy mình tu từ một cho tới nhiều cái đề mục có thiền sư chuyên nghiệp hướng dẫn cho mình thì tôi tin rằng sau một thời gian ờ, chừng hai năm trời trồng trả không gián đoạn các khóa thì các hành giả từ Calama ra đi có cả kinh nghiệm hành trì và có cả kiến thức về lý thuyết đó là cái cái tâm nguyện lớn nhất của tôi tâm nguyện lớn nhất chứ còn có những cái phải có những mà tất cả thiền viện xưa giờ là chỉ theo đuổi một cái đường hướng một rồi, đi theo đó 8 năm nó buông ra vẫn dốt đặt trong nghĩa đây tôi muốn là tất cả các vị về cái mỗi thiền sư ở mỗi truyền thống trao lại cho các vị cái kinh nghiệm ừ, kinh nghiệm của mỗi truyền thống về cả cái đề mục thiền chỉ và thiền quán thì thiền quán thì có 38 thiền chỉ có 40 đề mục này ừ. thì trong vòng 2 năm trời như vậy hai năm tôi cho 5 năm maximum thì từ đó ra đi thì các vị sẽ có được một cái vốn liếng vừa gọi là kinh nghiệm hành trì mà lẫn là kiến thức về lý thuyết bên cạnh đó không có đâu sướng bằng cái đó là bởi vì nó là mát chùa nó đồi cao mà nó nằm ở độ cao 1.200m sea level à, tương đương với Đà Lạt Việt Nam và bà con nó bà con có thể đi uh, cúng dường trai tăng ở các thiền viện học viện chung quanh không cần đi đâu xa hết Đấy. cứ kêu cái chiếc xe mà bánh con loại xe giống như salam vậy đó à, rồi nó cứ chở mình đi cho các chùa làm phước thôi nhắc cái phone lên mình hẹn ngày cái là tới à, ờ, và sẵn đây chúng tôi cũng ờ, mượn ờ, mình xin bà con ờ, hai phút để cao tỏ lời cảm niệm cho bác tri ân không phải là vấn đề cá nhân tri ân mà cảm niệm công đức của một cái nhóm phật tử đặc biệt một gia đình ở bên ở bên Cần Thơ đã hỗ trợ cho Calame một cái pho kim thanh ở đó thì mình cần ba pho ba pho kim thanh một pho ở thiền đường một kho ở trai đường và một kho à, lộ thiên ừ, kho lộ thiên thì thì ờ, ừ, ừ, cảm ơn cảm ơn ngay thời điểm này khi chúng tôi chưa có gợi ý à, mà họ ờ, tự nhiên họ giống như họ linh linh linh linh cảm linh cảm rồi họ hỗ trợ cũng mượn cái này cảm ơn cảm ơn các vị chúng tôi không chủ trương kêu gọi nhưng mà cũng phải nên ghi nhận đó là một cái tấm lòng một cái duyên phước là rất là đặc biệt là ờ, ai cũng lo cất lo xây cuối cùng quên quên mất cái, cái kim thân bổn sư à, mà mà mà lẽ giờ cắt xong không có kim thân rồi quý vị leo lên quý vị ngồi à, à. cho nên có kim thân cũng là cái duyên phước ừ, duyên phước và à, tôi cũng tuyệt đối ừ, hy vọng nói hy vọng mà sợ chứ tuyệt đối thì nghe nó hơi buồn cười nhưng mà tuyệt đối được nghĩa là mình tin là mình sẽ làm được đó ừ. là uh, uh, uh, giữa tháng 9 giữa tháng 9 á, bây giờ đó là cuối tháng 6 thì à, giữa tháng 9 là người ta sẽ bàn giao bàn giao nghĩa là người ta ờ, à, nói từ từ của trong nước là nghiệm thu đó, cho mình là nghiệm thu công trình nó giao cho mình ờ, bàn giao mình hai cái cốc là hai cái thiền thất là tám phòng uh, và hy vọng đó là trong 6 tháng nữa là 6 tháng nữa kể từ uh, sau tháng 9 à, là mình có được cái trai đường cái sức chứa là coi như là, là, là 12 12 24 à, sức chứa là 12, cái diện tích là 12 24 sức chứa rất là lớn nhưng mà có một điều tôi cũng có một cái tâm nguyện là tháng 10 nếu mà cái dịch cúm corona mà nó lắng xuống và miếng điện cho phép thông thương thì à, tôi sẽ tổ chức một cái khóa tu đầu tiên khóa tu đầu tiên 10 à, ngày cho đến 2 tuần tại Calama vì vì một trăm phần trăm là lúc đó mình đã có 8 cái cốc thì dĩ nhiên là buổi đầu về bà con chắc có đông thôi cho nên một cái cốc như vậy tôi dự kiến là hai người bởi vì sẵn đây tôi cũng nói luôn bà con nghĩ rằng là hai người có chặt lắm công thì tôi xin thưa là trong thời gian mà mà chưa có calama chúng tôi về thì chúng tôi về chùa ở thì cũng phải hai hai vị một phòng thôi và có lúc đi ra ngoài nhà à, trọ của một ông phật tử cái ông mà bây giờ đang lo cho mình đó, thì ra nhà trọ ông thì cũng phải hai vị ba vị một phần mà à, mà cái phòng calama thì rất là rộng đây cho nên nếu mà cái vị hợp với nhau thì cứ hai vị một phòng như vậy thì hai thiền thất gồm 8 phòng mình hoàn toàn có thể chứa được 16 người như vậy là xong một khóa khóa khóa mini khóa bỏ túi gọi là pocket retreat à, trong đợt đầu à, tại sao phải làm gấp như vậy bởi vì thứ nhất chúng tôi đã hứa hứa là cuối năm 20 ờ, là phải phải phải có khóa tu đầu tiên thứ hai nữa là mình để lấy lấy hên lấy hên và cái thứ ba nữa đó là theo cái tục của miến điện là ờ, dầu cái chùa đó lớn cách mấy đi nữa thì ờ, trước khi khánh thành á người ta có làm cái lễ gọi là lễ dân lễ lễ dân dân cấp có nghĩa là cái cái chùa đó cất 100 cái phòng thì cái cái cái cái cái đợt cấp đầu tiên nó gồm một cái hai cái vẫn biết nhưng mà cái đợt đầu tiên mà có thể sử dụng được thì nó vừa hoàn tất thì người ta làm cái lễ gọi là lễ cúng cúng thất cho chư tăng thì chúng tôi dự kiến là, là khoảng nếu mà cái vụ corona nó ok cái vụ covid 19 ok thì tháng 10 tháng 11 12 nhưng mà giá nào trong năm 20 phải làm làm lễ cúng cốc thì lễ, lễ cúng cốc vừa xong thì trong cái nhóm tăng mà mình đến thỉnh thỉnh về để dự lễ mình sẽ giữ cái việc thiền sư lại Đấy. thì ngài sẽ làm việc với các vị trong vòng 10 ngày cho đến hai tuần Đấy là mình tu giao duyên ờ, và nếu các vị đặc biệt có nhu cầu về giáo lý thì ờ, giờ nào học là học mà chúng ta một ngày chúng ta có khoảng 2 giờ ngồi để nói chuyện về giáo lý về về về à, bờ, về a tỳ về những vấn đề a tỳ đàm mà có liên quan đến tín niệm xứ hoặc là nói riêng về tín niệm xứ và tôi nhắc lại lần nữa à, những cái bài này những cái lớp học những bài học những buổi học ở đó cũng không có giống như bây giờ là lúc đó là chúng ta không có nói chuyện nhau cái kiểu này mà chúng ta cùng đem một bài kinh ra à, một bài kinh chánh tạng kinh Bali á, rồi chúng ta mới lấy nó những cái những cái chữ chữ khó chúng ta mới lấy chú giải rồi coi chúng chú giải nói cái gì về cái chữ khó đó nhớ nha ừ, thí dụ như ở trong ờ, ở trong ở trong kinh căn bản pháp môn trong nhật tụng kalama đó trong đó có cái câu thế này là ở đây kẻ phàm phu không nghe được ờ, pháp của chân nhân không gặp gỡ chân nhân ừ, ừ, do không hiểu địa đại là địa đại nên thấy có ta trong địa đại có địa đại trong ta ta có địa đại ta nói rằng kẻ ấy không hiểu được địa đại thì những cái này bà con tự động mình thì nó hơi khó thì tôi sẽ lấy cái chú giải để giải thích à, kẻ vô văn phạm phu ờ, thấy có ta trong địa đại là sao à, tức là địa đại đây là đất á à, tức là thấy cái đồng hồ với ta nó có mối liên quan cái đồng hồ đó là của ta cái đồng hồ đó là vật sở hữu của ta ta là chủ sở hữu của cái đồng hồ đó à, nhưng mà trong cái nhìn của một vị thánh thì không không có vị đó không nghĩ rằng cái đồng hồ đồng hồ của ta và ta là chủ của cái đồng hồ đó. thí dụ như phải phải rất thích và dựa trên kinh điển nhé thì một ngày chúng ta có khoảng hai tiếng đồng hồ để mà đọc lại những cái bài kinh mà tôi đã select ở trong quyển kinh nhật tụng kalama ừ. không phải ngẫu nhiên tôi chọn cái bài kinh đó bởi vì những bài kinh là những vấn đề giáo lý phải nói là cốt lõi đó cho cả nền tảng hành trì lẫn hành lệnh nền tảng nhận thức và phần lớn thời gian là để bà con trực tiếp làm việc với thiền sư Đấy. thấy ngày ăn thấy ngày uống nước thấy ngày cười thấy ngày nói chuyện thấy ngày đi đứng và im lặng thì đó là những cái rất là cần thiết còn cái chuyện mà ai nói cái vị là tu là tu một mình tu là tu tâm tu là cái gì gì trên trời đó tôi không biết nhưng mà riêng tôi thì cho đến tuổi này sau bao nhiêu năm làm thầy chùa tôi vẫn thấy rằng à, cái sự hỗ trợ từ hình ảnh của thầy bạn từ cái gương sống của thầy bạn tuyệt đối quan trọng quan trọng lắm quan trọng lắm cũng tôi nè não trạng này nè thể trạng này nè mà khi tôi tiếp xúc với người nào đó thì ít nhiều trong cái thời gian đó tôi có thay đổi tốt hơn hoặc xấu hơn chỉ có có mà tuổi này nè tôi nghĩ tôi đã già tôi đã cứng rồi đó nhưng mà có ảnh hưởng có mà nói gần cái người mà sân si đó là trong suốt cái thời gian đó mình cũng có thay đổi và mình ở gần cái người mà mát mẻ à, mình ở gần cái người mà dục chạc bợp chợp chụp giật mình thấy khác mà mình suốt một tuần mình đã gặp cái người mà thông thả điềm đạm bình tĩnh chánh niệm thư thái thông dông thì trong tuần lễ mình có khác tôi bảo đảm cái đó một nghìn phần trăm này đấy là lý do vì đâu chúng ta phải có cái calama bởi vì ở đó bà con chỉ lấy calama làm tâm của hình tròn đó, thì mình chỉ có trong cái bán kính là nửa tiếng lái xe khoảng chừng 15 ờ, 20 cây tại đường 6 tầm tính là cái số là thiền sư và những cái vị không được tiếng thiền sư nhưng mà cái hạnh là thì cái khả năng thiền sư là dày đặc bởi vì các vị tưởng tượng đây một cái chùa như vậy là cả hàng trăm vị sư nhỏ mà mỗi năm một các vị đó lớn lớn lớn lớn lên và bao nhiêu thế hệ thế hệ gối đầu á cứ là cứ à, ông niệm tu 3 năm thì cái trước ông là có lớp ông 4 năm ông 10 năm 20 năm mà suốt 2.000 năm suốt 2.000 năm lịch sử Phật giáo miền Điện thì cái nên cao tăng những vị thạc đức thạc học dày đặc như là nắm sao mưa ừ. mà về đó thì mới được chứ còn có người hỏi tôi tại sao không làm ở Việt Nam có người hỏi tôi tại sao không làm ở Mỹ không làm ở châu Âu tôi xin thưa chỉ có ở đó chỉ nó lạ lắm chỉ có về miếng điện tôi mới thấy cái chết nó là bình thường tôi phải phải nói như vậy nó lạ lắm à, tôi ngày xưa tôi có đọc một cái bài báo của một ông Mỹ ông nói là ông về Tây Tạng ông thấy danh lợi và sống chết là những bình thường nhưng mà khi tôi về bên miến điện tôi quan sát đời sống chưa tăng thiếu hụt rồi những cái vị mà bác học cao tăng mà tôi gặp gỡ thì vị giỏi đó thì tôi nhìn họ như nhìn ngài Sitagu ngài Nandamala là ngài Pao tôi nhìn các vị đó tôi thấy đúng được trước mặt mấy vị này cái gì cũng là chuyện nhỏ hết mà mình cần cái cảm giác đó thưa quý vị mình cần lắm mình cần được gặp gỡ những con người mà trước mặt họ mình thấy chuyện đời là nhỏ nên tránh những cái con người mà khi gặp họ mình thấy phải giành giật phải đấu tranh ở gần họ mình sợ bị mất cái này mà mong được cái kia nên tránh những người như vậy tôi nói thiệt chậm nên tránh những người mà mình kim nở gần họ mình sợ mất cái này mình muốn được cái kia mà mình nên gần những người mà mình thấy mỗi lần gặp mặt họ ngồi bên cạnh họ mình thấy cái gì cũng là nhỏ hết thì mình đang cần cái người như vậy và calama là một chỗ có thể cung cấp cho các vị những niềm nổi đó ok hẹn lại bà con thứ hai tuần sau chúc các vị một ngày vui okay. chúng con cảm ơn sư ừ, ừ, ừ. con tri ân sư mô phật dạ, dạ. rồi à, cũng đã trễ à, à, nhân xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài pháp thoại của sư hôm nay à, và hẹn gặp lại à, quý vị trong thứ hai tuần sau xin mời quý vị vào zoom à, sớm một chút xíu để mà mình à, à, nghe sư à, sớm hơn và mình cũng có thể kết thúc cái buổi à, giảng à, sớm hơn ha quý vị và dạ, kính chào quý vị và dạ, chúc quý vị một đêm an lành cảm ơn kiên chào anh ừ, kiên dạ